chờ một ngày anh vẫn sẽ trở về cùng em cùng em ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao ngày cần một làn hơi ấm cần bờ môi hé rung để cho anh được thấy như em đang kề bên người yêu ơi có biết rằng anh rất nhớ em những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau Wow. Wow. Dẫu ừ. em một ngày mình vẫn sẽ trở về cùng em Tóc ướt thế À nhón xíu ừ. Quét mình được không bạn à Được tí lại xuống sương sương hai trăm điểm tiếng yêu à khó khó hello mọi người nhá hello hải nam nhá đây rồi người đánh kỹ năng còn đẹp trai đây rồi hello dương thái bình hello huyền nguyễn này anh đẹp trai đâu tính ra là mình mới tắm xong là mình kiểu à, quên mang cái máy sấy lên lầu ấy thành ra là thôi ngồi quạt một tí cho nó khô cũng được anh em ạ nói chung là bây giờ nó đang còn hơi hơi ấy một tí hơi ướt một tí nhưng mà chắc là tầm à, năm phút nữa là nó khô thôi không sao hồi nãy chứ buồn ngủ quá buổi trưa mình cứ bị buồn ngủ á nên là không like bây giờ mới like <clears throat> rồi một ngày anh vẫn sẽ trở về cùng em đó là năm đi <clears throat> đồ con bé à đồ con bé à con bé này hay à mọi người con bé này trông hay mà phun lửa một chút nâng cấp ông không đủ à mình thấy con bet này khá là hay mà đổi bet thì đối chung là đổi con này cũng được ngày xưa mình hay dùng con phu qua quy quy tia chớp à mình ít bet quá chuột đi con chuột này ngày xưa mình đánh hay á cái gì tặng avt nhiều quả đừng có tặng một quả điên là tặng av quả trứng ra xua với tặng avt con ra xua với ok hello tùng lương hello tấn sang hello đức thịnh bét rẻ à, rách dậy à thì à, nghèo thì thế thôi nghèo thì thế thôi chứ biết sao bây giờ tiền ăn còn chưa đủ tiền ăn còn chưa đủ thì tiền đâu mà nạp vào mở bét đây <clears throat> <clears throat> hồi sáng nay thì mình ờ, nói chung là đánh ờ, tầm được mấy trận ranh anh em ạ thì ờ, ui bạn nhận được một món quà à? ngon vt xin cái vt cảm ơn gitmi đấy vt mở trứng của gitmi tặng đấy linh thú gì trong đây nhỉ à, nhưng mà trứng này trứng gì có ra su không ý là có tỷ lệ ra không á thật không thề nhưng mà ý là có tỷ lệ đúng không điều một phần trăm thì vd lấy cái màu xanh ui màu này cùi nhất luôn đấy cái mi cái mi lại trứng cùi quá trứng này trứng trứng kiểu trứng trứng trứng hai mươi rb à điên à cái mi mở ra xua ngon nhất cái gì đấu trường chân lý ngay, đâu quả đấy quả đấy quả nào chín chín à đấy á à? điên à ông tặng có một quả à vậy hả ok pdc cái tặng chi có một quả tặng một quả đâu mọi người give me ấy lắm give me hết rp rồi thành ra tặng có một quả chứ nhiều rồi một ngày anh vẫn sẽ trở về hồi sáng nay thì mình đánh bốn trận thì hai trận à đâu năm trận à vậy là hai trận đầu ao top sáu bảy trừ khá là đau ấy hồi sáng nay thì ban đầu mình khởi đầu là tầm à, sáu trăm mười một nhưng mà mình đánh ba trận vào top với cả hai trận ao top mà lại à không thật ra là hai trận top ba thì nói chung là lỗ một tí điểm cũng đúng thôi trận này mình đánh đen này anh em là trận này mình đép siêu khéo luôn đấy thề đép bao khéo luôn kiểu nhiều máu các thứ luôn xong cuối cùng zone nó không ra là con xây ra hai sớm ấy thành ra là bị đẩy một lúc hồi top sáu luôn trận này mình đánh win trích lúc đầu uh, kiểu uh, không hẳn là win trích dài nhưng mà mình cũng giữ máu được ấy nhưng mà lúc sau zone đen quá còn trận này thì lobby mạnh nè trận này mình dùng uh, neko để neko silet hai tầm level sáu ấy vẫn không đép được ồ còn trận này là thua nhà green alcin còn trận này là trận này là một sao mấy con tanh một sao à nói chung là trận này thua nhà sát thủ là hai trận này à trận này thua nhà sát thủ còn trận này là mình lấy thin phát zone nhanh á rồi là con à, nunuba nhưng mà con nunuba huyễn long này nó hơi cùi anh em ạ huyễn long uh, huyễn long này nó kiểu không mạnh lắm á con con này nó không ke được để xe vi đi ở xe đi thì anh không săn được vi đi đi săn à, bà chami mà một táp cho vi đi nha ok hà nội anh mất em ơi mua ra xua đi anh em tú làm gì có tiền đâu mà mua làm gì có tiền đâu mà mua nghèo lắm anh em ạ ra xua ra xua này còn chưa mua được nói chi là skin ra xua anh em ra xua thường còn chưa mua được nữa cơ ba sau mười hai chấm mười hai là cookie được búp hả anh ạ à? bản cập nhật thì nói chung là mình ờ, mình chưa chưa gọi là đọc á thành ra là cũng chưa biết được anh em ạ nhưng mà mình nghĩ là con cookie ờ, nếu mà ném lên một chút á chắc là nhiều người chơi lắm á tại vì các bạn là bây giờ con cookie thật ra là mình nghĩ là chơi cũng được chẳng qua là nó không không không hot thôi nhưng mà nếu mà nó búp á nếu mà con cookie được búp thì mình nghĩ là dễ chơi đấy cơ bản là con Guki thì đép lên từ bọn pháo với cả bọn tam ken ấy khá là dễ không khó lắm hello hạ Vân thiên nhá hello ozin nhá hello bốn mươi anh em nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha rồi một ngày anh vẫn sẽ tóc khô đấy tóc em tú khô với mình sẽ nhặt một con xét à, đi nhở ui con xét cầm kiếm mà trông khá là ngon đấy không ai nhặt xét cầm kiếm mà sao con bé này trông to to to, to nhìn đần đấy nhở anh em nhở đi đi hai hàng cơ ờ khoanh tay lại cơ đần đấy xong rồi đá đá cái gì á ai đây ta còn ai vào đây còn ai vào đây mua điện thoại mới cho anh tú anh tú chưa anh tú chưa anh tú làm gì có xiền đâu làm gì có xiền đâu ấy nhưng mà con bé này trông tếu tếu nhở kiểu nó đi á đấm đấm đấm đấm á trông đần á ui sút trái bóng nữa cơ ờ u uh, nhưng mà cái này hay là từ nhá làm lại cái ngồi lên không à đứng hết đây à hét lên nè à. u uh, cái này hay này cái này hay này tắm mà một chút tắm mà hay là tận xét này anh em nhở cơ bản là lâu rồi chưa đánh xét đấy hay là tận xét nè làm trận xét không ta lâu rồi chưa đánh xét nhờ làm trận xét đi phải là hello 40 anh em chứ à 43 anh em mà 43 anh em mà làm nhận xét được ấy chứ còn không thì mình uh, có tiền đi mua hai con này lại cũng được này không có tiền là có một cái khăn rồi con này đi có một cái kháng ứng rồi nha xét u uh, khá là nhiều nhá hay là mình bắt con này là đép nhỉ anh em nhở để xem lõi sau ra gì nhá rồi mình chốt anh em ạ chắc là mình không úp cấp đâu cơ bản là có hai con xét rồi lâu rồi mình chưa đánh xét đấy thành ra là trận xét cũng được cho nó vui vui anh em ạ đấm xương xương đánh xét đi em tú à được luôn em nói chung là em tú đợi lõi sau ra gì rồi em tú chốt bài nhá đau đầu chắc là không úp cấp anh em ạ ra thiên phát đi rồi một phát xét ba luôn đầy máu luôn la đẹp cứ mua lại mấy con này đã cứ mua lại mấy con này đi có con sen này còn không thì mình tanh bọn bọn này thôi ai à, quên mình đép bọn này thôi cũng được siêu hùng hiện diện mỗi hai giây hộ pháp khiêu khích độc hành gia cố hàng thủ ba lõi đều cùi anh em ạ ba lõi đều cùi thành ra là mình đổi phép nhá tại vì là lõi vàng á thành ra là mình muốn đổi á nhỏ và có võ huấn luyện viên và vọng âm mà mình nghĩ là lấy nhỏ và có võ đánh xét đi nhở làm trận xét đi làm trận xét anh em ơi còn lại gì khi đã xa nhau rồi nơi anh muốn được cùng em tại vì cơ bản là ba cái lõi đầu của mình nó cùi quá nên là mình phải đổi anh em ạ không chào em mà hello mạnh cường chào em anh rất chào chào em gắp đồ luôn mà đép đi anh em ạ nói chung là lõi vàng đầu game mà đổi luôn thì nó hơi thiệt đấy tại vì cơ bản là tí nữa nếu mà ra lõi kim cương thì mình đi đấy nên thành ra là Ủa, nhà này set hai à set hai để đép thôi đúng không tại vì người ta lên cấp rồi nhưng mà trông lực thế trông con set của người ta to đấy xét mình lý nhí anh em ạ anh tú biết anh vi đi không anh anh tú không á gặp nhà gớp so đang eco à chắc là mình win rồi anh em ạ gớp so chắc là đánh huyễn long ấy huyễn long gì đây huyễn long tốc độ đánh là khá là ngon huyễn long này mình nghĩ là ngon nhất luôn á khá là chiến khá là chiến bước đến đèo ngang bỗng mất đà đập đầu vào đá máu tuôn ra để ngay lên đá mấy dòng chữ anh em xem lại ui hay vậy hay vậy hay vậy hạ văn Thiến hay vậy hay vậy đỉnh vậy đỉnh vậy cảm ơn hai bấn thiết nhiều nhá một hai ba ba với cả bốn là bảy à không đủ tiền anh em ạ nên là thôi nhá chắc là không thích tiền đâu săn không được mà xem vd vậy ok ok xem vd đi săn vd đi làm gì săn vd không thật ra là săn vd cũng là một cái hay tại vì săn vd có điểm chắc là mình mua sena đi có thì mình nuôi sena ba luôn cũng được mặc dù là sena ba nó không gọi là giúp giúp mình là tăng tiến sức mạnh nhiều ấy nhưng mà nó có nó có thì cũng ok nhá nhưng mà xét không tự lên hai nhờ xét tự lên hai đi đép máu một tí cũng được đỡ đỡ cảm giác trông giống mùi con xét lừa lừa đấy hai con một con là tựa trợ từ đầu à xong rồi giờ nó không ra à cặp bài này chắc là đép được một chết này hợp lý hai chết được thì đẹp đấm đấm tại vì cơ bản là tầm này nếu con nào sốc đam mạnh thì con xét của mình gọi là đấm được một tí anh em ạ thành ra là đép một xíu khá là ngon đấm đấm đấm đấm đấm hai win luôn cũng được anh em ạ win luôn cũng được mua này lại hai hai hai hai hai nhưng mà hai đao đầu ấy mà thua kiểu mỗi ra một con ấy thì đẹp hơn tại vì mình có nhỏ và có võ ấy, thành ra là mình hồi phục được xong rồi tí nữa mình làm cái lưu năm với nhiều khiền rồi cho nó sướng anh em ạ ui ok một pha gọi là năm con có thể xài được luôn nhưng mà không phải là bốn con xét nhờ anh em nhờ bốn con senna chứ không phải là bốn con xét nè bốn con xét tầm này là có phải lụm không đang kẹt lên kim cương hai lên kim cương hai ạc hôm nay không có tâm trạng để leo á vậy thì vd nghĩ là nên nghỉ một ngày đi nên nghỉ một ngày đi xong rồi ngày mai leo tiếp đấy tại vì khi mà gọi là không có có tâm trạng chơi ấy thì mình đừng có làm gì cả mình nên gọi là đi nghe nhạc hoặc là đi ra ngoài ấy đi ra ngoài cũng được mình nghĩ là nên ra ngoài hít không khí đi kiểu cho nó khuây khỏa cái đầu óc á tại vì giờ ngồi máy nhiều thì nó cũng đau đầu xong rồi chơi game bị trầm cảm các thứ các thứ á nhưng mà mình win như vậy thì mình sẽ không được nhặt đồ nha mọi thành ra là cung kiếm với cả gậy à cung kiếm gậy thì thật ra là ba đồ này khá là hot nên mình nghĩ là sẽ không còn đâu thì bây giờ mình sẽ nhặt một đồ thủ nhá thì chắc là nhặt dép hoặc là đai mình nghĩ là ngon nhất kháng phép thì mình nghĩ là thôi khá phép thì thật ra là cũng được tí nó làm thú tượng hoặc là rất hoặc là bút rồng cũng ok nhưng mà mình nghĩ là đai máu thì ờ, nhiều khi làm re ke các thứ á thì nó đẹp hơn hai cái kiếm một cái gậy và một cái cung nói chung là có ba mảnh đồ mình cần không biết là có được nhặt không mất một cái này nè hi hi sena bú rồi à còn một cái kiếm còn một cái gậy nhá để em tú một cái được không em tú có phi nhanh này phi nhanh này để em tú cái gậy đừng mất hết à vậy thôi mình xin cái dép đi phi lấy cái dép đi anh em ạ lấy cái dép đi ông kia lại mất đồ à quên hết đồ mình nó rồi còn một thằng phép anh em ơi hơi phế đấy lonaki nhá tham đi đông dân nè có cái lồng bốn xét anh ơi á có cái lồng <laughs> ui tam ken này anh em hay cho tam ken vào đép nhở à quên xin nick nhầm giờ mình úp cấp là mình đánh win trick được luôn đấy chứ nhưng mà đồ này à đồ này thì nó đánh gì được không mình đang muốn đánh xét hơn á tại vì cơ bản là mình uh, mình lỡ eco rồi thành ra là bây giờ úp cấp nó không chả làm gì nhà này set hai cầm đồ kinh đấy mình nghĩ là có nhỏ mà có võ đấy cái xóa đi anh em ạ chả việc gì phải vội đâu gặp màn này à, gặp màn này mình không có đồ mình mà nhặt thêm một cái kiếm nữa ấy. có hai kiếm ấy là có đam ấy nhiều khi win được ấy chứ là đẹp luôn á thề rùa biển là một động vật rùa biển là một động vật biển quý hiếm nhưng số lượng đang ngày càng suy giảm vì có bao nhiêu rùa thì em tú biết em tú bán hết rồi á sao em tú lại bán được đừng đừng bắn chết con xét của em tú mà không thật ra là em tú còn con sena nhá nhưng mà liệu có đam chết được con leona này không vậy đam chết được con leona thì win con tam ken tanh được urf là win cố lên tam ken quên mất lóc đồ anh em ạ cố lên ok set win check em set win check không ra con nào nữa nhở anh em nhở không ra con nào cho vt nữa rồi hơi buồn đấy nhá đừng lừa được không đừng lừa vt được không rau này thật ra là bây giờ mình nghĩ là mình gặp nhà ai cũng thua thôi nên là thôi nhá chấp nhận số phận anh em ạ nếu mà đẹp nhất thì gặp nhà này đi còn có một chút gọi là hy vọng hy vọng nhỏ nhoi còn gặp nhà này là nguyên nhà gặp nhà này thì nói chung là cũng được một tí đét được một tí ui hai nhà úp sáu mình chưa gặp à đứng nói chung là gặp nhà này thì mình nghĩ là mình đét được con ly xin nhà này có con xét kinh quá anh em ạ thành ra là chịu nhá bó tay á gặp nhà level bốn thì mình còn có hốp win á cơ bản là mình cũng nhiều hai sao còn gặp nhà này mình thua năm con à đau nhở ai ai hơi đau nhở bạn nhưng mà người ta úp sáu luôn à chắc là người ta có chích thành ra người ta úp nói chung là bốn mươi tiền thì cũng được nhưng mà ra vừa rồi win thì đẹp hơn double win thì mình à, kiểu vừa vừa có vừa vừa một trăm máu với cả vừa thêm tiền ấy thì nó ngon hơn đòi nhiều thế ông mà em tú đòi gì đâu không hề đòi một cái gì luôn á thật gặp được nhà kia thì đẹp thôi chứ em tú đòi gì đâu có ai dám đòi hỏi gì đâu chơi game chưa bao giờ dám đòi hỏi gì cho vi đi cái cung à chốc hơi nhiều nhở cũng là một tiền nhưng mà toàn là một tiền lệch à chết rồi đồ này à, hỏng rồi cung kiếm gậy đai máu à đồ hơi tệ nhá nói chung là đồ hơi xấu đấy tướng thì lại chả có con nào cơ thành ra là không biết là có chơi được không chứ ít xét quá nhở anh em nhở mới có ba con à mới có ba con thôi nhưng mà thật ra là không ai ôm cả nên là việc lên thì vẫn có chỉ có một nhà ôm ba con thôi là mình nghĩ là ok nói chung là cứ từ từ đi để xem bao sau ra lõi như nào nhé chắc là mình lắp một cái giáp lửa đẹp trước anh em ạ dây chuyền thì mình nghĩ là không ngon lắm thành ra là lắp giáp lửa đi lắp giáp lửa một tí mà đẹp nhá người ép xin sỏ ép khóc à em tú có xin sỏ em tú có khóc đâu đọc lệnh hộp panora panora thì thật ra là cũng được còn không thì mình cho mình ba mảnh đồ đi nhưng mà ba mảnh đồ thật ra là cũng hên xui đúng không gặp màn này thua nguyên nhà anh em ạ người ta có cái lõi này này cái sorry tăng nhiều giáp quá mình lắp giáp lửa chứ ế nó đép con không ừ ok ok một con được còn hơn là thua nguyên nhà ai da đau cút tuổi anh ơi sao lại cút được bình tĩnh mọi người ơi hello trần nam nhá sao mà cút được khổng lồ hóa <laughs> khổng lồ hóa rồi cái kia nữa à bây giờ đấu sĩ cũng không ấy được còn tấn công điểm yếu thì nó hơi cùi ấy một chút gọi là ấy thì lầy lội nhở nhưng mà ở trên này lại không được lấy đồ à. xong rồi tí nữa lại là đai máu các thứ à trận này đánh bằng tướng chứ phải đánh bằng đồ anh em ạ thật ai đánh bài khác không xoay bài không xoay bài bây giờ thì thật ra là chơi được bài gì nhở đồ này chơi được bài gì xây da nhở nếu mà chơi thì chơi, chơi được xây da nếu mà chơi là chơi được xây da ờ đúng không nếu mà chơi thì chơi được xây da cơ bản là mình không có đồ với cả ấy á tầm mày rôn thì nó không lên cấp được còn nếu mà xoay bài thì để tiền lên cấp thôi ông này chơi game chắc chưa phải chắc á anh tú nói về cấu trúc vòng lập của trong si đi á em tú chịu á vòng lập si ngày xưa tính ra là cái môn đấy gọi là siêu khó luôn em tú chịu mấy nhà leo level cao mình gặp hết rồi nhá gặp nhà gớp so à lấy cho mình cái áo choàng sao mà đép được cái con nào đây vừa áo choàng vừa bốn vệ sĩ anh em ạ chắc cốp chưa có sao đép trời bốn hộ pháp nó trâu quá nó như bốn vệ sĩ khác gì đâu con rone cầm cái huyễn long này kinh quá olap à olap đồ này đi ấy, anh em ạ không đánh olap được ê hoặc là mình đánh đấu sĩ cũng được nhờ ờ tính ra đánh đấu sĩ cũng ok đấy khá là hay đánh đấu sĩ cũng được nhưng mà mình đang chấp hai cái lõi combat đấy tôi thử mấy phát xem ra không anh ở à. đây em tú đang đợi này em tú đợi xem nó có tự ra vài con không ấy để đỡ phải úp cấp nhưng mà nó không ra rồi nó không ra rồi thành ra là hơi khó cho vt trận này một tí ra sena cơ anh em ạ để mình xem được nhặt đồ không nhá nếu mà được nhặt đồ con uh, con set này thì chơi còn không thì thôi bỏ nếu mà nhặt được một cái kiếm hoặc là một cái cung thì chơi mà thật ra là bây giờ đánh xây ra hay là gì cũng phải nhặt cung kiếm mà nhở đâu có đồ gì gọi là khác được đâu còn không thì đánh dna không đánh dna đúng ok chứ con này bỏ đi này đánh dna thì đỡ phải ấy đỡ phải cần nhiều đồ hơn thật ra là dna thì đánh đồ dễ hello anh tú hello thế anh nhá nhưng mà hết game là mình phải chốt xem đánh gì nhá nếu mà đánh si ờ, uh, nếu mà đánh xét e thì mình phải roll ngay đập đập đập bắn bắn ui không được à tám mươi chín là không được nhặt đồ luôn cơ ờ thế mới đâu nó biển đánh khá là chậm đấy nhưng mà tí nữa mình nghĩ là tầm uh, tầm lết game ấy nhà nào cũng khỏe đấy tại vì tầm mid game này đánh chậm nhở không ai gọi là đẩy máu mạnh cả thành ra lobby không phải đánh vội nhà này thì leona ba cơ ờ xẻng ui diana cầm xẻng à ngon chết rồi đấy hiếm cung này gậy này bây giờ mà mình không nhặt được mấy cái đồ đấy là mình đi thật đấy chứ còn không nhặt găng đi nhặt găng đánh dna cũng được còn không nhặt kiếm đi trong tú xin cái kiếm đi kiếm hoặc cung đấy kiếm về mà đánh anh em ạ hai kiếm đánh xét cũng được nói chung là có đồ ấy mình mới đánh được nhá không thì thôi bỏ giờ chắc là rôn thôi anh em ơi đánh xét đi nhưng mà cảm giác tướng nó không ra nhỉ anh em nhở kiểu form tướng nó không ra á trận này không phải trận xét sắc rồi kên hai chả làm gì cả xin là ba vừa chưa ê một con đi cho một con đi cũng được đấy làm ơn đấy cho nó ra một cái phép màu gì đó đi chứ bây giờ tướng nó chả ra được con nào thì sao mà đánh đi trời nó xin một con đi một con là đẹp đấy ê nhìn thề luôn đấy không ra được con xét nào nhở phế đấy mình đã gọi là đánh chắc cốt như thế ở đây đánh từ từ từ tốn lắm rồi cho một chút pháo vào con sena này vẫn không đép được cơ nhà này uy lao hai à đẹp nó con uy lao đấy đừng có hồi phục nữa nhà bị bảo ui dôn cạn này một nhà dôn cạn này nhà này đánh vội này tí nữa nhà này mình nghĩ là ao tốt đấy tại vì tầm này kiểu rôn rôn kẹn thôi không có trích nhá xong rồi không có tiền eco lại nhá con roi ra một cơ thành ra là dễ đi lắm sáng tạo bài sena đi ông mà bài sena bài sena sáng tạo còn gì bây giờ sáng tạo kiểu gì bây giờ đồ thì không có phải nhiều đồ ấy may ra còn kiểu chế chế vào được ờ nhưng mà con xét của mình chết luôn rồi à đây rồi một con này rồi một bé đạp gen ba này sáng tạo bài ấy bài không tam ken ba hoặc các thứ các thứ ba không trong đần á hình như là xét này nó chết hết rồi á mặc dù là không ai ôm ấy nhá bình thường hai ngày chơi thì rôn ra cơ trận này em tú niệm rồi tú niệm rồi không có lấy xét khó đánh lắm anh à thì cơ bản là bây giờ anh anh anh không có đồ ấy, anh cũng phải theo á bây giờ đồ này cũng đâu xoay được cái gì đâu đúng không lắp cái kháng rồi trông rất là tù thì chỉ có đánh xét được thôi mà bây giờ trong khi mình thấy có ba nhà đánh gọi là một tiền rồi nhá ba nhà đánh một tiền mà kiểu rô nó còn khó như vậy đấy kiểu game nào nó không ra thì nó như vậy là mọi người nè nó cứ bị trứng lại á thành ra là xét này nó lừa quá đi đa lê à đi đa lê là là là đánh đánh như nào đây em nghĩ là lên cấp à tại vì kháng kháng lên cấp không được tầm anh kháng vẫn tù lắm nên cấp đánh nó bị tù á nó bị tù thôi lỡ theo thì đánh luôn nhá gì đánh hai thì thôi không cần đây rồi trông nó khổ thì dã man trông nó dã man chun ngàn luôn á ê đau sau nhiều khi phải rôn ra luôn á không là tầm tầm tầm à, tầm bốn chấm một là người ta bắt đầu update bài ấy đen trận này đen trận này cố cái top sáu hay là top bảy là đẹp á thật đồ đồ là hệt ra là đánh gì cũng cút anh em ạ chịu ma rồi đồ đồ tướng mà nó không ra nữa cơ ê thề luôn lôi một tỷ tiền toàn là ra ba tiền này trò chơi này nhiều lúc nó cứ bị sao sao á thật sự ê mình nuôi mấy con này ba sao nhìn cho nó ngầu đi tầm này cắt trên ba, đền đền á tam trên ba cầm blue không tam trên ba cầm blue không xong xong đền mãi, xong rồi đồ này giờ bây giờ lắp cái gì đây tam trên ba trông chó ở nái chưa chó ở nái gặp bài này con tam ken của mình tiếp được vài chết nè ngon đấy nhở ờ nhớ tuấn việt nhá mất tiếng rồi á thật không vậy ép ép cho lẹ à thôi mọi người đánh đánh đốt đi nhiều khi ờ, không một nhà nào chết trước ấy, thì mình lấy cái top bảy cũng được ai à huy hiệu đấu sĩ à bầy rồng cuồng loạn à ê mình đánh bốn đấu sĩ kẹp xét đâu. các đơn vị bắt đầu trận đấu đứng cạnh một đơn vị rực giảm ui giảm máu à hay nhờ hay là mình cho đứng cạnh con mình cho con này đứng cạnh con này nhỉ anh em nhờ khỏi cần bốn đấu sĩ ui hay á dựa hơi à tí nữa mình kẹp con tam ken vào cho nó tanh nhá ờ dựa hơi đi một chút dựa hơi không dựa hơi đi còn lại gì khi đã xa nhau rồi cookie đây rồi xét xét xét đần đấy đần đấy chiến binh rồng đâu rồi đần đấy vi thì đần đấy bây giờ blue làm cho ai đi chờ cái đồ này u là trời u là trời vời mình trông rách rách rách em ạ à. đần cố lên xét ơi đấm đép bớt đi ừ ok sắp blue sena thì cũng chả được cơ đồ rách quá thôi lỡ rồi đợi nốt đồ ấy nhá chịu bó tay chấm com anh em ạ đồ này em tú chịu thua blue tam ken đi tí nó nuốt nó nhả đồ <laughs> cho anh ờ nhờ tam ken nuốt đồ nhở ê phải á cho mình có tam ken năm tiền đấy con tam ken này chín tiền bây giờ mình đổ con tam ken hai sao mùa trước được không sao nó hách hách đồ cái chiến binh rồng đâu vì đi cần chiến binh rồng con này vào đi ờ một chút pháo hoa cho con này đi đây phải là một cái cốc ấy thật đấy chứ thôi lỡ ở đợi nhá cái đồ vt trầm cảm quá anh em ạ lên lên like đánh nó cứ như này này vi đi trầm cảm nó hết sức là trầm cảm ê một chút dựa hơi không một chút dựa hơi không dựa hơi là phải trên hai ngàn máu à tính ra tí phải kẹp bốn đấu sĩ à còn không phải kẹp, kẹp thêm đai máu à khó nhỉ đấm đấm đấm đấm đấm đấm Ui, con xét ba cuồng long đấm nó chậm nhà đi nè đấm nó nguyên nhà này anh em ạ vt nổ, à vtd á đợi bao ran à bao ran tầm này lấy ở đâu nữa vậy ê dãy đi dãy đi nhà này chết đi là đẹp này ngon nhà này chết là đẹp nhá nhà nào đấm chết nhà đấy đi mình đánh uh, giữ giữ cái máu cái Để cái lõi uh, máu máu này chạy cái ok cố nha cố nha cố nha cố dãy nhá vt dãy được vt dãy được cung cung cung cung con sen cầm mà căng nhở còn lại gì khi đã xa nhau rồi nơi anh muốn được cùng em lấy gậy đi tại vì tí nữa dù gì mình uh, xoay cái nào ở kia thì nó cũng là cung thôi ly xin với on nữa hợp lý luôn đấy ly xin với on xong rồi kẹp bốn đấu sĩ vào không nhờ vậy phải bỏ này đi à không được anh em ơi như vậy thì không được nói chung là tầm này kẹp ly xin vào đã hoặc là kẹp một chiến binh đồng bất kỳ đúng không thì mình cứ lên cấp đã nhá vị đã lỡ gì nick hai chắc là khỏi trong món chiến binh đồng đây bạn ơi đây như vậy à nhờ mình muốn lấy dựa hơi quá nhờ phải xét ba mới lấy được dựa hơi à phải xét ba nữa mới được không không chào tú đần ở hello nghĩa nhá vãi cả content này em tú content đâu làm cốc đi anh nhá chắc là từ từ mọi người ạ lỡ chết rồi thì đợi luôn đi nhiều khi đến đâu đấy mình nhặt được đồ thủ đẹp đẹp thì sao đúng không mình nhặt được dây chuyền hay là nhặt được cái số zin gì gì con sena hay là gì gì bàn tay thì cũng được anh em chứ còn bây giờ lắp cái cốc cái cảm giác nó không có tăng lại được sức mạnh cho mình á nhà này con đồng hai ở đây thì sao mà em tú dãy được đây người ta zone này ảo ma đấy nhở thôi xong rồi đấy hai nhà ở dưới thì giấy được mà bắt đầu mình gọi là tụt máu rồi đấy vdt <laughs> đi đi đi sen bao tôi lúc con sen bao on à on với cả ly xin này ly xin băng này on à on à ê hay là mình lên cấp mình kẹp bốn đấu sĩ nhỉ anh em nhở như vậy không con sen ba thật ra là nó cũng chả quan trọng quá dựa hơi không dựa hơi một tí không mình đánh bằng à, kiểu này không khùng khùng điên điên như vậy không vậy đi tại vì cơ bản là con sena ba này mình nghĩ là cũng chả quan trọng lắm đánh bằng châu châu đi lầy lầy lầy đi mặc dù là con sena ba thì nó lên cấp kẹp cũng được cố lên z không có quần đao nhìn nó đấm kìa anh em kìa trông nó chậm chưa trông nó chậm chưa nhưng mà tam gen nhá em tú đánh bằng tam gen nhá em tú đánh bằng tam gen tam gen thua gặp mấy nhà đang dãy cùng mình mà mình lại thua thôi đi rồi đấy thôi đi rồi đấy ê từ từ nhá nhà ông cường ấy sắp chết rồi anh em ạ ông cường ấy chết đi em tú em tú chạy cái bỏ đã ba luôn là bỏ luôn mình cần cái cung đúng không ê đập đồ này ê ra một đấy cùng có một cái đập đồ đi mình đập đồ cái hai kiếm bốn kiếm mà điên à uầy sáng sáng biến sát thủ à tao xin cung nè cung bạn ơi cung với cả kháng phép à lấy luôn đi anh em ạ có tiền mà lên cấp tí kẹp con sena ba không vào thôi à rồi bây giờ tăng à, à lắp hai cốc của nó thì nó được cái gì không hãy là lấp vút rồng lắp vút rồng phải đánh với mấy nhà kia à? đánh với mấy nhà phép à để mình xem gặp nhà nào nhá nếu mà gặp nhà phép thì mình lắp vút rồng còn không thì mình lắp hai cốc anh em ạ để xem đã để xem sao rồi sen ba đi má lên cấp gì nữa à lên cấp kẹp con này vào phụ đam đấy ông ơi ông biết chơi không vậy còn set này thì yếu như anh tú à nữa nữa nữa rôn vừa đen vừa ấy nó vừa khổ nữa không đồng cảm được một tí nào không được đồng cảm một tí nào còn không thì bây giờ mình bỏ bớt đấu sĩ ra mình kẹp sáu ngọc long vào cũng được ấy chứ ê rồi một cái là luôn con ấy không ra luôn con rồng kia không ra luôn con rồng xịn không một cái thôi một cái là luôn con rồng xịn không một cái luôn ui cũng là rồng nhưng mà là rồng đều à cũng là rồng nhưng mà là rồng đèo à gặp nhà này em tú đi rồi mọi người ơi gặp nhà này em tú niệm cố lên xét ơi dựa hơi đi Ui, con nét yêu bắn con xét gần chết rồi anh em ạ à. mà con xét chết thì bây giờ bài mình lấy đam ở đâu ra đây on cc khá tốt nhà kia còn có thăng hoa nữa cơ ờ senha cầm blue à ê từ nhá top bảy này thấy chưa việc gì phải ép ép mọi người việc gì phải ép ép top bảy cái top bảy cái top bảy à? top bảy lại vui à bốn khủng long garden thế anh á nhưng mà các bạn bây giờ mình không có kẹp được gì á mình đâu ra được con lồng đỏ thì mình kẹp vào là đẹp lồng đỏ đi u uh. dãy nha dãy nha vt gần dãy á vt phải dãy á mọi người ạ vt lo được á vt lo được á anh em ơi vt phải lo á vt phải lo á rồng vì đi dãy cái vì đi dãy cái đánh danh trầm quản vá đấm nhau một chút không tú phản hồi một chút à sao lại đấm nhau một chút ê từ từ nhá gặp nhà này à nhà này con ly xin tay bằng ly xin à stiu cầm đồ đấy thật ra là không nhiều đam lắm nhá từ từ anh em ơi nhưng mà sao con xét của mình chết nhanh vậy vừa bảo người ta gọi là con xét không có đam lắm nhưng mà mình lại chết nhanh như vậy à chết chưa ta chưa chết đúng không năm con chưa à bốn con chưa chết anh em ạ nhà này chết đấy nhà này win nè nhà này win được ai vậy ông mu cần này có biết chơi không vậy cảm ơn trần minh long nhá lo được mà lại lo lắng lo lắng bạc rồi trầm cảm cái nhà này mình thu được nhà vừa rồi ấy hả ịp nhờ sau xong gặp nhà gớp soi đi lu đến chết là lu 13 ba chứ nhiều anh em lu 13 rất nhiều win bốn xong lu 13 ba ờ game này hay á rồi ấp so ơi đứng tám ken ra giày lên đi thua anh em ạ đập đấm không vào máu luôn xét xét cái gì đấy không biết nữa xét à ờ nghe bảo bé xét mạnh lắm <laughs> nhỏ có võ à ba mươi lăm máu à xong rồi đồ có ra không xong rồi đồ nó có ra không ờ hai cái nước mắt hai kháng phép cày thế không sao nhà mạng nó đen quá thì em thú không có cách nào gọi là xử lý được á mà cái khúc kia mình roll nhiều tiền á kiểu nó không ra được con nào á tại vì cái đồ cầm cái kháng hiệu ứng thật ra là lên cấp xoay nó cũng khó ấy, chả biết là xoay gì ấy. xoay được con xây gian nhưng mà bây giờ xây gian cũng là đồ xét thôi thành ra là khúc đấy mình uh, hai sao mình còn chưa đép được thì lên cấp nó không biết đép kiểu gì nữa khó nha em ạ trận này khó bỏ đi dòng một tiền khỏe thế à dòng <laughs> dòng này bị uh, què chân què tay ấy ờ dòng này kiểu có mỗi cái có mỗi cái lưng ấy để cái lưng ra cho người ta đấm thôi á cái dòng này có mỗi cái lưng à quay cái lưng lại cho người ta đấm á <laughs> tất cả tại gớp sò có rồi mọi người xét bởi vì nép hay game ép em tú chết vậy là do em tú có đồ xấu với cả lõi không đẹp á nếu mà lõi đấy thì phải à, phải rôn ra sớm với cả có đồ cơ thật ra là đồ thì nói chung là đồ đẹp rồi nhưng mà mình ra muộn quá với cả mình rôn đen quá mình rôn không là con xét nào á ờ xét mà là xét suku xét suku đánh ọp như rồng như hổ ấy nào là ba này yasua seiya cầm dao điện các thứ bờ đồ bui này Ờ, uh, Yasuo ờ, kẹp dna e sát thủ lên chín này pháp sư này có trận nào đánh xét đâu lên like rảnh rảnh đâu đánh xét nhở cơ bản là đầu tiên nó ra với cả nó nó ấy nó có nó có đồ ấy mảnh đồ ấy mình ra là mình chơi luôn nhưng mà sai lầm ấy anh em ạ đi đi đi đi sự ba mơ nó dậy hả nữa nữa có sự ba mơ đâu xét lắp hai kiếm dễ yếu bị dép gai khắc chế ấy à thật ra là lắp gì cũng vậy à cơ bản là mình không có lõi combat với cả mình rôn năm muộn thì mình chết thôi trận này nếu mà gọi là rôn đỏ đỏ hơn một chút thì mình nghĩ là được tầm top năm nhưng mà rôn đen quá thì uh, top bảy anh em ạ. Zone đỏ đỏ thì cơ bản là cái khúc mid game ấy mình đép được với cả mình giữ máu á, mình có lõi chạy nhanh á thành ra là mình hồi máu được. Thì uh, tí nữa mình à, đánh bằng máu thôi thì mình top năm là đẹp. Nhưng mà cơ bản là mình rôn hung ra thì bị các nhà khác đấm á. Kiểu những cái nhà mà đang cạnh tranh top với mình á, họ đấm mình thì họ top cao hơn mình thôi như cái nhà Ezreal vừa rồi ấy mình thấy khá là yếu ấy chẳng qua là mình ờ, form form yếu với cả không có lõi combat nên là mình thua thôi đừng khóc anh tú ơi à em tú vẫn ờ, tươi tỉnh á bài đấy gọi là bài tam ken chứ bài xét gì <laughs> ừ. nhưng mà tam ken thật ra là không có đồ danh cơ nếu mà tam ken có đồ danh thì nó khác tam ken kiểu có vút rồng giáp gai hoặc là cầm thú tượng á khá là ngon nhưng mà ngon là ngon tầm mid game thôi về lết thì mình nghĩ là kiểu gì cũng bị đấm chết à nếu mà từ đầu mình lấp kiểu cuồng đao hoặc là hai kiếm không phải là một cái kháng ấy, thì mình xoay bài ngay chứ mình xoay gì cũng được còn cầm mấy kháng rồi thì bây giờ chỉ có mỗi con xe ra cầm được à hoặc là kiểu lên chín thì có con ra xua thứ thì ok chứ còn bây giờ đánh ở tám thì có con nào cầm được đồ đấy ngon đâu đúng không xong rồi mảnh đồ thì chưa có nữa cơ nói chung là bán này đồ xấu cộng uh, rôn không ra thì đi thì đi thì đi làm lại anh em ạ làm lại thôi em tú đừng buồn để tôi mua chai dầu ăn ra hà nội giao lưu với em tú ha thôi thôi em tú xin em tú xin không giao lưu dầu ăn giao lưu dầu nhớt hello em tú nha hello trung long nhá mâm mâm là tanh hay đem với anh á mâm mâm là một con gọi là kiểu như là một con bọ của bản trước hết là con ờ, là con cóc ấy mọi người con đấy thật ra là tanh được một xíu thôi phải nuôi lâu thì nó mới trâu được anh em ạ với cả nó có cái ờ, nó có cái lợi là nó thổi ra nó thổi ra thì nó thổi ra nghe đần á nói chung là nó thổi lửa ra thì nó nó giảm hưu đấy cái tác dụng của nó mình nghĩ là giảm hưu là chính vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa xôi hello gia hải nhá con xe gia ba của anh tú khác con xe ba ba của em thế à con xe gia ba này của anh là thua đi diana ba con diana ba kiểu nó clear bàn nhanh quá mặc dù là anh xếp né rồi đấy với cả anh có áo choàng rồi đấy có cả độc hành nhá tính ra là kiểu kiểu đủ tanh rồi ấy anh lấy cả giáp gai chắc cốp này nhưng mà không vẫn cút gặp dna vẫn cút ăn ẩu chưa sao lại ẩu được sao lại ẩu được giờ tôi lại lang thang tình yêu thì miên mất ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phía đàn tgt là giờ là anh dũng đúng không ủa mình nhớ là svm đang đánh ấy mà nhở svm đang đánh giải mà ông svm maybe này ra rồi à mình nhớ là nãy ông svm maybe one này có đánh giải svm với cả team quả tạ vàng mà à, quên team qg mà nhở thành ra là chắc là thay người anh em ạ nên là maybe out rồi vâng không biết là đội nào đang gọi là giành à, lợi thế đây ông này trốn giải rồi em tú có đánh giải đâu mà trốn vậy em tú có đánh giải gì đâu sao lại trốn được em tú có đánh giải gì đâu minh long ơi em tú buồn thì em không nói à khỏe mắt anh tú hình như có cái gì đó hả đánh xong giải rồi hả anh à hôm nay em tú đâu đánh giải đâu ngày mai em tú mới đánh tiếp mọi người ạ baby one cút top tám rồi à ao à top tám rồi à hôm nay em tú đánh giải đâu mai mới đánh mà mai đánh giải team thì à, hai uh, giờ mọi người ạ mai chủ nhật đánh với team uh, anh trung và la anh bột tay ngọc xấu búi cả chị nắng chị nắng tính ra bài xét này mình thấy vào giải ấy, toàn tốt cao mà đánh danh thì nó hên xui quá nhở cơ bản đánh danh ai cũng đánh vội vội vội á làm kiếm đi trận trước hình như là mình cũng lấy kiếm đúng không trận trước cũng lấy kiếm còn muốn xét thì phải ờ xong rồi ao tốt trận này lấy con lợn đi đổi vận đi hello anh hello vô nghiệm nhá đen thật gặp vini toang rồi à, sao lại toang được anh dũng <laughs> sao gặp em lại toang em bảo kê cho gặp vini toang rồi à. lobby này lobby này mà mà top tám thì đúng đau thật ra là nghĩ là lobby nào cũng vậy anh em ạ tại vì tầm à, đầu mùa thì cũng chỉ trừ, trừ tầm năm mươi thôi không không sợ lắm với cơ bản thì mình cứ đánh thôi mà anh em sợ gì điểm đâu mà hai con ờ ui từ từ nhá lại là cái form slow roll này nhưng mà đánh slow roll dễ cút lắm kiểu rôn đen đen đó là cút ngay như trận vừa rồi đấy rôn đỏ thì không sao nhưng mà rôn đen là cút nhưng mà đồ này thật ra đánh sriu cũng được có một cái dép đồ thủ với cả một cái kiếm đồ đam đấy thì không biết là có đánh được không để xem tướng với cả lõi lủng là như thế nào nhá nhà kia sriu hai rồi à hai kiếm mà thôi thôi thôi xin xin xin hai kiếm thì xin hai kiếm thì bỏ nhá hai kiếm đi bỏ anh em ạ không có đồ thì thôi đừng cố nhưng mà là đồ xét à đồ nhưng mà là đồ xét này anh em ơi hay làm trận nia ly nhỉ mọi người nhỉ làm trận nia đã lì không nia đã lì không một con tam kiển lại làm trận nia đã lì không lên like đánh vui vui cho anh em coi thôi chứ đánh ọp ông này khác gì con quái vật đâu à đồ đi đa kìa rồi đi ra đánh được ấy chứ đánh ngọc các bạn là tập trung với cả không phải uh, tương tác ấy, thì thì nó nó dễ hơn trên live nhiều lúc nó hơi bị uh, chú bé đần một tí hơi chú bé đần một tí anh em ạ gây ảo giác ấn kỵ sĩ và nguyên tố luân à từ từ nhá nguyễn long gì đây nguyễn long tốc độ đánh à zone không nhờ vừa rồi thì mình thấy hợp so là một trận zone khá là hay wow VT test cái VT test cái bán đi thích đủ tiền không ta một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok đủ tiền Zone chắc là một cái áo choàng với cả một cái huyết kiếm không? Đồ này thì mình nghĩ là một cái ờ, áo choàng với cả một cái ờ, cuồng đao khá là ngon, xong rồi tí làm cái huyết kiếm đó nhờ anh em nhờ. Hay là hai kiếm, hai kiếm quyền năng hai kiếm quyền năng thì là không có hồi phục thật ra đồ này mình nghĩ là không à quên cái cái lõi này mình không nghĩ là không cần cuồng đao cũng được khá là ngon đấy cứ đép đã anh em ạ cứ đép đã cứ đép đã cứ đép đã cứ làm một cái kiếm đây, làm một cái kiếm đây, đép đây, làm một trận vui vui đi ý là lên like anh chia bọn em làm phiền anh à có đâu không hề chê luôn á mọi người là cái gọi là động lực để mình like mà sao mọi người mình dám chê được không ý là trên trên like thì mình phải uh, tương tác thôi chứ mình có chê gì đâu nhiều khi không ai tương tác còn buồn đấy chứ anh em ạ kiểu ui chắc là mình nhẹt lắm nên là không ai nói chuyện với mình ấy nó còn buồn hơn đấy cái nguyên tố luân nó có vẻ nó có vẻ quá so với năng lượng xanh không anh á mình nghĩ là tùy tùy vào anh em đánh con tướng là gì thôi ví dụ anh em đánh mấy con như kiểu là con rồng à, rồng à, rồng xôn cầm pháp sư ấy, thì mình nghĩ là nguyên tố luân ngon còn năng lượng xanh thì chỉ kiểu đánh mấy con ờ, mana thấp nói chung là nó không so sánh với nhau được nhưng mà mình nghĩ là tùy trường hợp mà anh em lấy thôi nhưng mà nguyên tố luân mình đánh giá là không ngon lắm nhá còn ví dụ mà anh em đánh bằng con sriu hay là những cái con kiểu như ờ, giết người dễ mấy con carry như kiểu là andivia này mấy con ờ, rai thật ra là lấy cũng được nhưng mà kiểu không ngon lắm thôi con rai cơ bản là mình thấy bình thường con rai được chứ nhở ở cơ bản là con rai hay kết liễu con rai lấy được giờ tôi lại lang thang tình yêu thì miễn man ngày xanh cùng mấy tung tăng tựa mình bên phim đàn nhìn em mình ngơ ngác lòng anh chợt hỡi khác tình yêu này đến lúc, lúc thấy anh xong vụt qua nụ cười tỏa hương năng bình minh và mây trăng hình như đều kéo tôi ôi thật tình yêu đến rồi chẳng ai phải thắc mắc còn tôi thì đã chắc nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thở uầy thua đẹp nhở tính ra là cái gây ảo giác này là tí nữa mình cứ xếp con zone cao lên đúng không xong rồi mình lấy thêm mấy kháng hiệu ứng cho nó là đẹp vậy thì bây giờ mình lấy một cái găng trước đi nhở một cái găng làm cái kháng hiệu ứng trước hoặc là lấy kháng phép nếu mới nếu mà ví dụ thừa đồ tay ấy thì mình lắp cho con leona tanh không thật ra là cái huyễn long này mình nghĩ là tí nó tay bằng ồ thật ra là vẫn phải tay bằng con này hoặc là con bờ á tay bằng con này hoặc là con bờ chắc là ngon nhất rồi chiến binh à không con nào chiến binh đúng không thành ra là bán hết đi cho con này vào được chưa ad facebook à lỗi lỗi tú lỗi tú lỗi tú thanh tùng ơi em tú cảm ơn thanh tùng nhiều nhá được được được được được, được. nhưng mà tí nữa em thanh tùng có thể nào gọi là inbox cho em tú không tại vì bình thường offline xong em tú hay quên lắm thì tí nữa có gì thanh tùng inbox cho em tú nhá cảm ơn thanh tùng nhiều vì tặng sao nha anh là em họ của thầy sena à, khó đâu anh họ ai quên em họ gì đấy em tú rẽ hồ xịn mọi người ơi không phải rẽ hồ cỏ rẽ hồ xịn vt chém chém mình nghĩ là phải cần khăn đấy tại vì tí nữa mình xếp lên đầu để cho nó tanh mà thành ra là cần khăn cho zone đấy chém mất nữa ui không được anh em ạ ba mươi bảy máu à lại là kháng hậu ứng à anh à kháng hậu ứng là như trận trước đấy à nhưng mà trận này mình phọc bài luôn rồi mà bây giờ kìa kể cả lấy hay không lấy thì mình cũng chốt đánh bài này rồi còn bây giờ huyễn long thì chỉ có đánh một con zone thôi đúng không mọi người thành ra là không có say là cái gì khác cả hoặc là ra xua mà bây giờ ra xua sao mà mình dám mơ mộng được xẻng à xẻng ngon đấy cho vi đi xẻng được không khi đôi môi em còn đo mộng mất xẻng rồi anh em ạ thôi chắc là lấy găng đi găng ba tiền cũng khá là ngon lấy được xẻng này thì nó mình kiếm huyễn long sớm luôn cũng được kiểu kiếm nó kiếm nhiều huyễn long ấy khá là ngon lõi này mà kiểu à quên cái cái này mình nghĩ là tầm à, sáu huyễn long là không cần bù đao đâu đấm thế này chết cơm mà không sao mọi người ạ lo được nunu không tanh được à anh à nunu tanh được nhưng mà yếu á không phải là yếu nhưng mà cơ bản là mình nghĩ là bọn hộ pháp hộ vệ tanh thì nó ok hơn hộ pháp này có con bờ ấy đấy con bờ mày vừa nói xong ra bờ luôn nhưng mà han taric à han taric với cả han leona à một cái này không hay là một cái hai kiếm mình nghĩ là lấy lấy một cái diệt đấy nó ngon hơn anh em ạ giáp à nói chung là cái này là kháng ứng rồi nè một cái huyết kiếm không một cái huyết kiếm với cả một cái diệt nữa không khá là ngon đấy ê mình nghĩ là cần huyết kiếm ấy thành ra đánh từ từ thôi nhá thành ra đánh từ từ thôi chắc là bán con uh, à, bram đi mafia đấy ông à vá ra ông này là giang hồ à, giang hồ cỏ à bên giang hồ xịn lại thua Ui hay á anh dũng hay á đấm quả đau nhá úp sáu à hai chấm năm úp sáu à anh học cách đánh của ai là vậy anh dũng từ khi nào mà anh gọi là đánh đánh vội như vậy vậy anh dũng inbox có phiền không mà không có gì đâu cơ bản là mình ad fan đấy mà xét a meta chưa vd bài sg nó cứ gì gì ấy à em tú mới đánh một trận xét đây khá là chú bé đần hai con này mình ôm để nó lên hai sao nhưng mà rất là không lên thì mình dùng thread nhá cơ bản là thread có cc nữa nha bạn thành ra là thread mình nghĩ là ngon hơn đao này mình gần win à quên gần thua á nhập win là cút luôn á thua đi thua đi thua đi tự tin thua đi thành ra là bán tướng luôn đi đang gọi là đép mấy đau đầu khá là nhiều máu xong gặp một ông level năm một người level sáu mà anh dũng ơi có thực sự là lo được không đấy à? bây giờ đánh như này là mình nghĩ là đánh chuẩn nhất rồi đánh cũng từ từ slow roll eco tiền rồi đúng không mình có phải là làm cái gì gọi là lỗi lầm đâu mà bây giờ lobby kiểu người ta mạnh quá thì mình chịu quá mà sao bình thường mình đánh ỏ mấy lobby nó đâu khỏe như vậy đâu nhở cảm giác đánh ỏ rất là kiểu bay bổng luôn đấy ờ lên like đánh nó cứ bị như vậy à chém chém chém chém chém chém hai. nhà này trông có vẻ lực nhưng mà lại đép được hai chết à ôm cho mình khá là nhiều tướng ở ngoài chắc là không tích đủ cho mình hai hai mươi tiền rồi cái trò úp sớm úp sớm này quen thế anh tú chịu á anh chả ở úp sớm úp sáu sớm cả sáu mươi lăm máu mà lo được nhá hơi bị nhiều so với vt rồi đấy nay em tú like sớm vậy á ui đẹp đấy nhở yêu đấy hôm nay em tú vẫn like sớm đâu mọi người bình thường em tú vẫn like chiều mà chẳng qua là ui nhưng mà hôm nay thứ bảy đúng không thành ra đêm nay chắc là làm tí anh em nhở đêm nay chắc làm tí gọi là like sầu kiểu live stream hoặc là nói chuyện cùng mọi người trò chuyện về cuộc sống về à, gọi là một tuần qua làm việc và công việc nó như thế nào thì anh em gọi là ngồi lại cùng ờ, cùng trò chuyện với nhau á trước khi tôi trẻ này đông lối mọi người đã nghe bài đấy chưa mình thấy khá là hay á bài trước khi tuổi trẻ này đóng lối á thanh xuân dân chim vào bóng của tôi cố gắng nắm lấy những vì sao trên trời cùng nhau vui ca bên đời chẳng còn điều gì là mãi mãi vội vàng nhận được rồi đánh mất chẳng nhẽ phải sống với cuộc sống không phải là ta âu lo buộc mình Ngày dài dần tan về nhìn lại mình Lên cấp mọi người nhỉ Đấu sĩ đồ long với cả ám long à Đấu sĩ đồ long với cả ám long Đấu sĩ đây Sương sương Giờ đen Nhưng mà đánh zone nghe thường thường là một người zone sáu hay là zone bảy vậy Bình thường một người zone sáu hay zone bảy đấy live ba giờ không vt à ba giờ tôi sẽ xem á nữa nữa ba giờ ngày nào trẻ bà có chuyện là nói được câu nào đâu à nữa nữa nữa nữa bà mấy tường này bóc phốt rồi à. chết rồi tao này lên cấp lại win à không sao anh em ơi hát hay quá đi bán kéo kéo đi ông à nữa nữa người thì bảo hát hai người thì bảo đừng hát nữa hello văn đắc nhá chẳng nhớ phải sống với cuộc sống không phải là ta âu lo buộc mình Ngày dài dần tan về nhìn lại mình Quà trời cho và hai sách bí mật Chắc là lấy cái này anh em nhờ Từ từ nhé ra nó kim cương mấy bài slow roll này hơi cùi đấy ba mươi vàng thì nhiều tiền rôn luôn nhưng mà thôi mình sẽ lấy sách đi hai sách lõi kim cương thì nói chung là nó hơi gì gì đấy nhưng mà rôn à quên lên sáu phải nhở quên mất Seiya à? Seiya chim á. Olaf với cả con ta rịch, Taric. rịch hai này, cho bờ Bram mới đỉa đẹp. Bram nè. Ê, luôn nó chơi game kiểu nó bị đen quá anh em ạ hôm nay không phải là ngày chơi game mà tính ra là mình rôn không ra gì đúng rồi giờ xài ấn thì nó không ra được viễn long với cả chiến binh cơ ờ đã đổ long chi má rồi ba hộ pháp rôn thì chả ra gì thất bại rồi vì vt thất bại rồi cố lên Ui, đang đánh con này xong rồi đánh con này con thờ vét này nó bị đần là trời đi ra lễ hội siêu lỗi à đi ra lễ hội siêu lỗi hả hai con đồng này mọi người hai con đồng này được không đồng kim long à đồng kim long phải thấy gì má nguyễn long này hợp lý chưa đồ long nữa à ui hay đánh sáu đồ long rồi anh em nhở Zone đồ long không giảm sát thương không Zone khỏi gần gọi là hồi phục không nhưng mà nó hơi gì gì ấy mình nghĩ là lấy nguyễn long đi nguyễn long chắc chắn là ngon hơn rồi hộ pháp nữa à nào nu nu thì cũng chả có con nào cơ cho này cho tanh nhá Ui, nhìn hệ này ba hộ pháp bao viễn long hai đấu sĩ hai chiến binh hai đồ long wow wow wow wow đi đẳng cấp á nói chú biết đần thì lại tự ái gimmy thách đấu vd danh gì thế nữa nữa vd thách đấu á gimmy lại cao thủ á Ê, nhưng mà luôn hung ra giờ làm gì đấy mọi người cho tú cái cách gọi là giải quyết cái trận đấu này với nhà này rôn cạn sáu luôn à có cần phải thế không nhở rôn cạn sáu để kiếm virus ba luôn hả ui Ai thành ra là chắc là mình uh, từ mai chắc là mình cày hai nick ấy một nick để gọi là đánh ọp ấy leo top một thách đấu với cả một nick lên livestream đi chứ bây giờ cảm giác <laughs> thể luôn đấy đêm thì cày điểm như con như con chó rách ấy xong rồi ban ngày thì phá à cái ông vdt này có biết thực sự nếu vậy đồ long của mình nó bị phế đúng không thành ra là lấy cái đồ long nó bị phế anh em ạ tại vì mình kẹp rồng thành ra là đồ long không xài được anh em ơi đồ long tính ra là không xài được à Johnny Johnny Đấy, yếu đấy Yếu vậy Yếu nhở kỳ đêm hay là kỳ thuê đấy cái ông này là kỳ đêm mà em tú kỳ đêm mà sao yếu vậy ta Zone yếu vậy à rồng này à bram này nhưng mà cơ bản là bây giờ mình kẹp mà mấy đồ long vào thì nó cũng không tính anh em ạ chỉ có cách bỏ rồng ra thôi à nếu mà gọi là sáu tám nguyễn long thì phải cần ra xua nữa chắc là mình lên bảy rôn con kia ba à khó khăn nhở anh em nhở tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu nói chung là form như vậy là hết rồi đúng không chắc là tí nữa mình lên bảy mình roll nhá tại vì cơ bản là lên bảy thì nhiều khi ra đồng con da xua một thôi là mình nghĩ là bài mình khỏe luôn ly xin bị điên à đấm mình luôn mà tí nữa có một lõi hồi phục cũng là con rơi nê của mình khỏe nhá tát tát tát huyễn long gì vậy anh à huyễn long uh, song đấu nhé mọi người ơi huyễn long song đấu song đấu cuồng nộ hi hi tí lấy đập đồ đập cái ấn đi à hợp lý luôn á tí phải đập ấn á phải đập á phải đập á nói chung là mình à, chấp coi như là chấp một cái lõi đi mình xài lõi vàng nhá mình đã đập với nguyễn long thôi còn lại cái cái cái đồ long mình bỏ đi không ke nữa anh em ạ thờ red hai à thờ red hai lên thì thay được con taric à khá là ngon cơ bản là con taric nó ấy được nó cc được con sen này thì tanh được này con sen cơ bản nó có tanh Nguyễn long thì cho con nào đánh nhanh một tí từ đi con olaf đang cơ bản là khá là nãy giờ mình nuôi khá là nhiều rồi thành là cứ cho vào đã hay là mình lên cấp mình cho si lạt vào thì nó vừa có gọi là đấu sĩ vừa có ấy luôn vừa có đấu sĩ vừa có cái gì nhở vừa có cái kia luôn là đẹp lên cấp đi không phải zone zone e ba nhá con này chắc là bỏ hay là cho con này vào ngựa không có nào ngựa nhỉ anh em nhở Si lát vào thì có ám long có thứ luôn thì đồ long nói chung là tăng một chút máu thành ra là không thành vấn đề đúng không nên là mình cho con uh, thờ red làm đi con này ở trên thì huyễn long ở trên rồi thì con olaf bầm dây chuyền nào một cái dây chuyền khá là ngon anh em ạ vậy đi vậy đi đao sau mình đôi đó mọi người đao sau đi ờ à, con hecarim mà chắc là không cần chẳng nhẽ phải sống với cuộc sống không phải là tao lo buộc mình cố lên ZONE ơi chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém chặt chặt chặt ok được chưa đi chặt cái Vi đi chặt cái Vi đi có phải lê đua không À Vi đi không nhá lõi bạc mà đâu sách ấn bây giờ lên lõi vàng mọi người lên lõi vàng rồi làm gì còn lõi bạc đâu giờ thách đấu chấp luôn game còn được nói chi ấn à tách đấu bỏ luôn cái game còn được chứ sức sống mới dựa hơi à dựa hơi giao trước mình lấy rồi sức sống mới à siêu hùng hiện diện rất là cùi sức sống mới à hồi phục khá là ngon nhờ mình đang muốn đánh đổi để lấy một cái huyễn long hơn cơ anh em tin mình không và đó là wow wow đời nhá rồi anh em ạ stone nè nu nu ngoài nu nu ngoài Nunu đi Nunu đi Nunu đi Nunu đi ừ. mình nghĩ là không cần nhiều ấy quá đâu chiến binh quá đâu wow oh my god bán bớt đi mà thích tiền anh em ạ được chưa được chưa được chưa ra được một cái gọi là phước lành nếu mà thật ra rao vừa rồi mà mình đánh gọi là nếu mà bình thường đánh chắc cốp ấy thì anh em nên lấy lấy cái sức sống mới nhá tại vì lấy cái sức sống mới Ui, nhà này kinh đấy hai con xây ra level bảy và có cho mình gọi là ba rùa đẹp và thêm con hecarim hai và những cái lõi không thể nào gọi là hoàn chỉnh hơn nhưng mà khi mà gặp pt rồi thì vt đấm chết ngay biết zone chưa biết zone gây ảo giác chưa biết zone gây ảo giác chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết chưa từ từ còn olaf cái bài nó bởi đồ bui nó chiến nó chiến anh em ạ chiến từ từ nhá ba con zone nữa à hoàn phải, phải hoàn tất ngay con ba con zone trong vòng một rau nhá không là đi á ui hai con nữa anh em ơi được đấy được đấy được đấy uuuu xì lát hai à phải á phải á nice ok lên cấp anh em ạ lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp lên cấp bốn chiến binh không bốn chiến binh không bốn chiến binh không bốn chiến binh không bốn chiến binh không mọi người nhờ hay là lên cấp bán hai con này à bán ba con này đi thì nói chung là được bảy tiền nếu mà đao này win nữa thì là tích tiền được trung bình đủ đúng không còn không thì mình ôm lại mình lên cấp mình kẹp bốn chiến binh vào trong zone chống được tầm này con virus tuổi gì anh em virus tầm này cho mình xin cái tuổi luôn á virus ba ba tiền với cả con zone hai hai tiền khi ở vt gọi là đánh những cái bài gọi là mới mẻ thì Ê, từ từ nhá cảm gì đánh mấy cái bài đào lao thì lại vào top à xong rồi đánh mấy cái bài gọi là <laughs> chuyên chuyên chuyên gọi là gọi là gì nhở chơi theo kiểu gọi là hay chơi ấy thì lại ao à như là cái bài xét ấy ngày xưa mình chơi khá là nhiều còn bây giờ thì ít chơi em ạ bây giờ đẹp nhất thì mình lấy thêm một đồ cho con đi ra vui nữa thì chắc là lấy cung rồi anh em nhở làm cái cuồng đao đi ra vu không hay là lấy kháng hiệu ứng còn không hề lấy khéo thép tí nữa Let's go. Lên được con ra xua cho con ra xua vào. Bỏ một con ra. Nhưng mà cơ bản là mấy con này của mình đang ngon quá nhờ anh em nhờ. Đang hai sao nè. Đang hai sao anh em ạ bây giờ mới lên chín được thì đẹp luôn á thật đúng không tại vì bây giờ mấy con này của mình đang hai sao bỏ đi nó cũng phí cơ ờ nhưng vẫn phải bỏ rồi bỏ tạm ra thôi chứ bây giờ biết sao giờ bỏ nào nhỉ anh em nhà bỏ silat hay là bỏ con ờ, olap đây olap của mình đang có ba mươi lăm sát thương ở khá là mạnh phải bỏ phải bỏ phải bỏ một con này anh em ạ tiếc thế nhở tiếc thế nhở tiếc một tí đấy tiếc một tí thôi nhá chỉ tiếc một tí ở đấy không có tiếc nhiều á cho ra xua lên luôn đi cơ bản là mình có cái kia châu châu á thành ra là nghĩ là lo được chiến chiến đi anh em ơi game chơi vd lại dễ chưa rồi đầu game mày đép khổ cái gì á <laughs> anh à, dũng dồn chưa là <laughs> đấm cái đấm cái đấm cái tê rồi tê sợ lợn tê sợ lợn đợi đi em ơi à, không đi được anh dũng ơi phải phải dậy anh dũng phải dậy anh dũng phải dậy để tí nữa băm anh dũng cái banh băm thành trăm mảnh cái <laughs> anh dũng đang có hai con rồng à, đỏ thành ra là rồng hai nhưng mà rồng hai mình nghĩ phải cần thêm thêm thêm đam cơ nói chung là lấy năng lượng xanh và bây giờ xoay ra rồng thì nó cũng hơi đời đi á nói chung là anh dũng đi á đi á dạng háng leo ranh à ai dạng dạng ai dạng háng vậy hai con gọi là on à khá là ngon nhầm nhở hai con on khá là ngon mình nghĩ là cứ để bọn này lên tanh đi tại vì huyễn long mà nó cũng chả chết được ngay đâu thờ red ba hay là làm một chút thờ red ba nhỉ anh em nhở miễn phí à thôi em cũng muốn trả tiền đấy muốn ăn bánh trả tiền đấy không muốn miễn phí đâu nhà này ly xin nhưng mà ly xin hai mua thì hơi bịp mình nghĩ là né né diamond ride ra được anh em ạ không cần phải à, ấy đâu xong rồi cho thờ red đứng đây kéo đi kéo kéo là đẹp nói chung là mình có khá hiệu ứng ấy thành ra là không sợ mấy con ly xin này lắm chẳng qua là Lee sin ba thì nó đam to ấy thì có thể là sốc được nhưng mà năm giây đầu của mình có cái gây ảo giác mà đúng không thành ra là sao mà đủ đam được bùm đấy đá sao mà đủ đam được Ui, tầm này con zone của mình nó làm hết anh em ạ à. zone nó chiến chưa anh tú thực sự là la nói chuyện không anh nhá anh tú có không ông này nhìn tưởng hiền hiền ai ngờ ác thế à nữa nữa nữa hiền người nói thế chứ ai lại đi đi, đi băm thành trăm mảnh anh em hiền mà giờ thêm cái nước mắt cho ra xua nữa thì là cân hết à ui nico à nico thì mình có tỷ lệ ra xua hai với cả cái này à với cả mình lên cấp rồi anh em ạ cơ bản là mình lên cấp được đúng không wow silat luôn này nãy có mình nãy mình cần silat đúng không silat hoặc là lấy thêm chiến binh lấy thêm chiến binh thì thêm đam còn silat thì thêm tanh đấy nói chung là tùy mình có hai hướng như thế thì nói chung là mình cứ lên cấp đã tại vì ba mươi chín máu thì ờ, mình nghĩ là phải tầm ba rau mới chết cơ tại vì tầm này có thua thì cũng thua tầm ba bốn chết thôi không có thua nhiều đâu tầm này con zone của mình nó làm hết rồi thì nó đi chợ làm một đồ ra xua rất là đẹp hoặc là một cái bốc đồ cho con đi ra vu nói chung là lên cấp bây giờ thì nói chung là mình cứ lên để bỏ chết vào trước nhá theo anh em thì nên là bốn chiến binh hay là thêm một con đấu sĩ với cả ám long vào ám long thì nói chung là nó có trừ giáp khá là ngon mình nghĩ là thêm ám long vào cũng được nhưng mà sát thương từ ám long nguyền rủa tức là sát thương từ con silat với cả con thờ rep này thì mình nghĩ là không ngon nếu mà có kẹp thì kẹp con bi kè á còn không thì anh em nên là kẹp bốn uh, chiến binh nhá còn nếu mà ví dụ anh em có bi kè thì anh em kẹp đấy một cái chích nhỏ cho anh em đấy lên cấp hết năm mươi hai tiền à tầm này nó có hơi vội quá không hay là để thêm một rau nhở anh em nhở tại vì tầm này gặp mấy nhà này à nếu mà đánh top một thì để thêm một rau mà đánh top bốn thì lên luôn nên là bây giờ mình ôn đi top một không hay là ôn đi top bốn nói chưa lên thì anh em bạn lên mà cho chết vào cho nó mạnh <sighs> Zone có hai kiếm thêm chiến binh ngon mà đây em tú là em tú lên à, cho chiến binh vào ở đây nếu mà tí kiểu có bk hai thì em tú bỏ chiến binh đi cũng được nếu mà là bk hai nhá tại vì bk hai về lết mình thấy cũng khá là ngon mà còn bk một thì thôi anh em ạ tại vì tầm này mình đang mình đang con zone là chính con ra xuôi chủ yếu mình lấy cc thôi ui con tú néo điên chưa anh em ạ khác gì cuồng đao gọi là cuồng đao ánh sáng không nhìn nó chém nhở mượt á nhiều khi mình không lên là mình thua ấy chứ hay quá em tú phải lên á vội thế à lên nhưng mà cơ bản là em tú không phải rôn thì em tú cứ lên thôi đấy tầm này em tú là eco tiền lại này hai ba round nữa em tú rôn là đẹp là lại có ba mươi tiền rôn rồi và sau đó mình rôn được một con da xua và hai con đi ra vu mình sẽ đi cô <laughs> vẽ vẽ vẽ phải vẽ anh em ạ cho xong ao top á trận này không ao top rồi anh em ạ trận này ao top thì chặt cái đầu vi đi đi nhà này trông khá là kinh nhá cơ bản là họ bo bo lại anh em ạ Thiên phát à? Thiên phát để đánh bài một tiền à? Còn không thì tí nữa kiếm một sen anh em ạ, có thêm đấu sĩ với cả có thêm cái chiến binh luôn, bó này đi. Con sen nhá. Chặt chặt. Nhà này Valor cuồng đao thì mình nghĩ là không tích nhanh mà cái cái cái cái cái huyễn long của mình đâu. Thành ra là mình nghĩ là mình win được á. Con kia của mình à con xua của mình CC kinh chưa? Chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt. Ui sướng đánh bài này nó sướng anh em ạ cơ bản là mình có phước lành nữa ngon quá bú quá vẽ hai chó đỏ vậy anh à phải vẽ sen là hết bài rồi em tú à thay con ai chốc à ok anh duy vũ ơi hợp lý chỉ anh hiểu em đấy à, ra là vậy à vậy là đá bay hà nội lấy cái đầu ông tú thôi à nữa nữa lại lấy cái đầu ông tú à. cứ đòi lấy cái đầu ông tú thôi cho thờ red ở đây đi ừ. zoe zoe không ngon anh em ạ gặp nhà này thì nói chung là chưa lên chín đúng không thành ra là tầm này mình chặt vẫn được anh dũng thì đánh cho mình bộ bài gọi là bờ bui wow anh dũng nhà này vào top là hay chứ kiểu bờ bui nó như vậy này khá là hay hay à hay mà gặp Fiji thì cũng đi rồi đi chi béo không gặp à à gặp bóng anh em ạ mình để con thờ đét ở đây là có chủ đích hết đấy kéo được con uh, à, sriu anh em ạ mình có phước lành thì mình nghĩ là không thua nhà này đâu Ui, con June nó bị điên anh em ạ kinh nhở nó khác gì con ê tính ra là con Jone Jone huyễn long song đấu ấy nó giống con Jone gì nhở giống con Jone um, thách đấu này anh em nhở kiểu nhìn ấy cái cái cái chém của nó giống á nó vừa chém nhanh nó vừa gọi là di chuyển nhanh nữa ờ mặc dù là không phải là di chuyển nhanh giống bọn thách đấu nhưng mà mình cảm giác ấy khá là nhanh chặt đầu anh dũng cái là phải chặt đấy đòi lấy đầu em tú nhưng ờ, đầu trên hay đầu dưới thì không biết là ui ra xua hai cầm cung xanh nhở hơi cùi nhưng mà cho thì vẫn lấy hơi cùi một xíu tại vì mình không cần á không phải là không cần nhưng mà cơ bản là con da su cầm bông xanh thì <laughs> có được lấy đâu mà cứ ấy thôi một cái diệt không khá là ngon hoặc là một cái cuồng đao mình nghĩ là cuồng đao thôi cuồng đao cho con ấy nhá cho con đi ra vu đi hoặc là ra su cũng được con nào lên hai thì mình cho con đấy nhá được chưa đi mãi đỉnh à bảo châm mãi đỉnh đấy tầm này mình ba mươi tiền nè tầm này mình roll anh em ơi không được gì phải gọi là eco nữa rồi bạc dòng kia không cần yes so wow oh my god hay làm ra số ba là mười nhở làm ra số ba không rồi đi ra sùa ba thì nói chung là cho nó cầm luôn đi cơ bản nó có gì là phước lành mà thành ra là mình không không cần thiết phải ấy mấy kia lắm nhưng mà nếu mà ra sùa bay lại giống như tối qua à tối qua mình cứ tám con ra sùa thôi anh em ạ đấy là còn đánh danh thấp đấy nhá kiểu mình còn có thời gian gọi là eco các thứ đấy còn danh này người ta đấm cho chết ngay nên chắc là gì nữa đâu là con kia hai chắc là mình eco luôn á nhưng mà không vt không phải là một người chơi hệ rén anh em ạ vt là một người chơi hệ cống hiến chỉ cần anh em vui ra sụp một trăm mười ngàn đen quẩy một máu kìa đỏ chưa một máu anh dũng top bốn này đấy để em tú đầy máu cho anh dũng nhá à chốc này bây giờ mình cần một con đấy anh em ạ nhưng mà thôi để cô tiền một tí đi nhở mình xem có nhà nào bắt ra su không nếu mà không bắt ra su thì nữa mình nuôi ra su hai con rồng vẫn chưa lên lồng hai wow không nhà nào bắt ra su anh em ạ ngon á ra su ba thì chiến là phải ra su đấy, ra su đấy rồi một lần tự ra hai ra su nó bù cho mình à, hai con ra su ngày hôm qua hai cái nico chưa xài á từ từ nhá trong con olap đứng giữa cũng được cho nó hồi hồi hồi hồi máu nhiều nhiều cũng được gạt màn này à, thì mình để vào đầu con uh, ờ, virus luôn này không biết là ăn được không nhưng mà cơ bản là mình có con thờ kéo cc khá là đau với cả mình có cái huyễn ảo giác á thành ra là tanh được anh em ạ con virus bắn năm mươi đầu có vết máu đâu đầu 5 giây đầu mất máu đâu à? gây ảo giác à xong một con virus này không bị ảo giác à đã gọi là gây ảo giác xong một con virus này nó còn nó còn bị điên hơn đấy anh em ạ hay là nó kiểu nó ảo giác xong rồi nó bị điên nó, nó bị phê quá nó bắn cho ờ đang yên đang lành thì, thì nó bị ảo giác ấy, kiểu nó bị tàu hỏa nhập ma ấy, nó bị khủng lên đấy anh em ạ ờ ảo trợ giác Ê, có thể nào đặt cái tên lõi khác đi được không gây ảo giác nhưng mà cuối cùng nó bắn vẫn bể cái đầu à thề luôn đấy lấy cái đầu vt luôn đi vt cần uh, dãy thế này ấy. em phải đi ra vu hai ấy đừng có làm cái trò con bò xong rồi top năm thì cười ỉa Tí ơi đôn gì nhỉ sen đúng không và cứ thế ta vội vàng ngã qua và từng phút thì thầm như thế sao anh vô tâm trái tìm không ăn sen à thật ra là mình ăn thường thờ red cái hộ pháp thì mình có thể bỏ đi kèm một con gì đó khác vào cũng được không tệ lắm cặp bài này mình không sợ có phước lành mày thế lên còn đi ra vu hai em ạ không là mất máu nhả một rau rồi đấy ra số ba đi sợ à sợ sợ sợ sợ vì đi sợ đấy vì đi bén đấy anh dũng ơi thấp năm <laughs> anh dũng thấp năm ngon ngon đến rồi con thờ vét nào con thờ vét cc cũng khá là hay anh em nhở gặp bài này lại đúng không thành ra là mình phải để ở dưới tay bo ê một chiếc tay đôi không mình thử sức nhá thử sức với con olap xem tại vì cơ bản là mình có cái lõi ấy, ấy. mình có cái lõi gì nhở đánh à, ảo giác ấy thành ra là mình thử thử thử sức xem thử gọi là chiến trường coi xem nó có ok không thử chiến trường nhá vì đi thử sức cái nhưng mà chắc là chặt con dna trước đi anh em ạ tối nay qua đón em đi dạo phố nhé <laughs> ghê vậy ghê vậy ghê vậy để anh đón em đi dạo phố ấy hết đêm nay nhá ui con DNA kiểu không có tuổi con zone này luôn nó chém cho đấy gây ảo giác nó phải như vậy chứ anh em cái hồi nãy là gây cái gì á gây trốn điên hay là gây gì á đấy thấy chưa solo luôn top hai đã nè top hai đã nè gỡ lại cái cái lại gỡ lại cái thử xong đi à sao mà đi được em cũng nhận biết đội hình hay mọi người hay trước khi nhà kia chết đấm được mình một rau nhá đấm phụ mình một rau nè vì tí kết liễu nhà kia cái sen đây rồi em ơi ok chẳng còn điều gì là mãi mãi vội vàng nhận được rồi đánh mất chẳng nhẽ phải sống với cuộc sống không phải là ta âu lo buộc mình đây mình sẽ dạy mọi người một cách xếp bài này thì đó là sao thì đó là xếp như vậy để con đi ra vu ở giữa và người ta sẽ lốc con này của mình thì mình sẽ xếp qua đây wow một bước đi mà kiểu không ai đoán được ông này làm sao mà lốc được vt được chỉ lốc cho mình con sen thôi à vậy thì hơi khó trong này rồi đấy để con đi ra vu ở giữa để cho đỡ bị ăn cc con sona anh em ạ mình nghĩ là mình win được nhà này cơ bản là mình có khăn á thực ra là chém nó hơn chó điên á được chưa let's go <laughs> ui em tú dân nè Joseba Zetsuba đi sợ à có đâu tú sợ đâu mới làm trận top bảy thành ra gỡ một tí anh em ạ thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhá. cảm ơn mọi người rất nhiều không biết hát bài khác à anh à anh thì á thì cơ bản là lâu lâu nghe cái giai điệu nó đang gọi là trong đầu ấy thì em tú hát ui năm điểm mà ngon nhờ ui em tú xin em tú xin xin một xíu xin một xíu 616 trăm à lời được mười điểm mà nè Zone gây ảo giác. Dizzy Zone. Ông thật ra là Zone nếu mà gọi là gây ảo giác thì là cái gì nhỉ? không thật ra là gây ảo giác thì là nhạc DJ là đúng rồi vậy là DJ Zone DJ Soda chứ nhầm hai em tú ơi hai ông hai ông hai ông hai ông bro ông bro ngay hello anh lần đầu xem stream mà hello hoàng tiến nhá lần đầu anh chào em cái không cống hiến rồi à nhưng mà bây giờ phải còn nico cơ nếu mà pha đấy còn một nico nhá chắc chắn là mình cống hiến luôn nhưng mà cơ bản là hết nico rồi anh em ạ thành ra là bây giờ để người ta win một round nhá xong rồi round sau về người ta update zone hai các thứ các thứ ấy. không phải nhầm mất mình chơi zone tự nhiên bắt người ta update zone hai gì đấy update zoe hai các thứ ấy là mình đi luôn nên thành ra là thôi anh em ạ mới thua rồi thì ờ, trận này gỡ lại một chút đã không đọc comment chịu và comment gì đấy anh em bom anh tú khó đọc mà chắc là do anh tú đang gọi là, là, làm nhảm á chơi đồ nên ảo giác à thách đấu top một năm điểm bịp à là sao cơ thách đấu thách thách đấu top một năm năm phút điểm năm năm năm p điểm là sao em cũng chưa hiểu à năm mươi điểm à? hợp lý mọi người cơ bản lobby đấy cũng có thách đấu mà chết rồi sao lại bị đít game rồi mọi người hỏng rồi tự nhiên game bị đít này hả game bị ảo giác à game cũng bị ảo giác giống con Zone à con Zone để chém một cái game này của em tú rồi à game bị gì xét anh em ạ <clears throat> anh nhớ em không anh nhớ đang đang ui rõ ràng là đang tìm trận nhưng mà cái cái cái cái cái client này cái cái client này nó bị reset à ảo thật đấy ao top chặt đầu trên không ao top mình xin cái đầu dưới à <clears throat> vậy thì lấy luôn cái đầu dưới của vt đi chứ vt không ao top chắc rồi đấy <clears throat> một chút tự ảo giác bản thân không à không tự tự tự ảo giác bản thân rồi giờ giờ làm gì ai bây giờ chặt ai à hello nhân hoàng nhá ảo game luôn rồi à <laughs> tính ra zone là trận đầu tiên mình đánh top một đấy anh em ạ khá là bay á hay là một chút spam zone không thì anh em nào ở đây gọi là có kinh nghiệm chơi zone nhiều không thì anh em cho mình một à, một vài cái huyễn long ngon ngon để đánh zone ấy để mình luyện cái mình xem trên bảng xếp hạng có ai đánh Johnny không ê cái bài này không phải là bài xét đâu nhá cái bài này là bài tam ken rồi trên há gì gì này bài này là bài bị điên anh em ạ <laughs> bài này thúc bảy ạ game rác sục chéo gì đấy sục chéo gì đấy tôi không có sục chéo sục xiếc gì hết nha ngon give me out top give me top chín <laughs> give me top chín nè một sáu bảy à em đen lắm xem gọi là top một thách đấu của chúng ta đánh gì nha mọi người ơi cùng review lịch sử đấu nào thì trên ờ, màn hình của tôi thấy thì anh ờ, fit đánh cho mình bộ bài sifen hai và da sầu khá là nhiều đấu sĩ thì con uh, sifen này mình nghĩ là đồ tối thiểu của nó là phải cần một đồ hồi phục đấy còn lại thì anh em có thể là vui uh, cuồng đao hoặc là uh, quyền năng hoặc là kháng thì nói chung là mình nghĩ là tùy tùy lobby nhưng mà thường thường lobby gọi là nhiều cc như kiểu mấy bài pháp sư á thì mình nghĩ là nên có một cái kháng còn lobby mà kiểu không cần à, không cần khăn lắm thì mọi người bui cho nó quyền năng à, cuồng đao luôn cũng được đấy chẳng hạn như thế huyễn long hải tặc nèo huyễn long hải tặc thì thôi nhá em tú xin em tú xin chịu thua cái huyễn long đấy thì thôi bỏ qua anh em ạ huyễn long đấy chỉ hách tiền thôi đánh mạnh ai à, quên đánh yếu lắm giờ chơi đội hình gì dễ vào top thì tú á chơi đội hình ảo giác nhá ui con xét kìa con xét kìa con xét cầm cầm cầm cầm cầm cái đồ gì kìa ai à mất đồ à làm chú Hammer đi làm chú Hammer Ringer gọi là long tộc năm tiền đi và có cho mình là hệ à, hệ à, phục hồi nhở ngày xưa con Hammer là hệ gì ấy nhở ngày xưa con Hammer là hệ long tộc với cả hệ gì ấy nhở Hammer hệ long tộc với cả hệ gì uh, hệ gì hồi mana nhở mình quên rồi ở ờ, tái tạo ở ờ, tái tạo tái tạo tái tạo tái tạo ờ một chút sáu tái tạo không hay mơ sáu tái tạo không u uh. oh my god u u u u ừ giờ nhá chắc là mình đép bằng bọn này cái chắc là mình không chơi đâu nha bạn chơi một ván thôi chơi nhiều quá thì lại bảo lạm dụng từ từ nhá ở đây chúng tôi chơi chim wow ui hai con rô lại huyễn long vt à em hai zone ở đây em có hai zone rồi hai zone hay là ba hay là chơi uh, su nhỉ mọi người nhỉ u ôm oh mày god tôi cứ bắt lại đã anh em bạn xem lõi sau lõi gì nhá chắc là giao đầu mình không thích tiền đâu để xem có lõi đánh zone không Chiu huy hiệu pháo thủ chân hỏa và tụ điện à vậy thôi đánh đánh ấy nhá đánh à, đánh à, s s s riu đi s riu đi cơ bản là lõi này không đánh zone được rồi bán đi tiếc ấy nhở hay là mình đép thôi mình đép thôi mình xoay bài không để mình xem nhá nhà này không chơi này hay là mình đép lên mình xoay bài đi cơ bản là mình không muốn đánh sửa lâu luôn lắm chắc là như vậy đi story luôn không chắc là không anh em nhỉ thì nếu mà đánh nếu mà đánh huyễn long thì đánh bằng con rồng rồng kia nhá dôn đồ sao anh á mình nghĩ là cần một cái kháng với cả một đồ hồi phục với cả một đồ đam nói chung là tùy huyễn long nữa còn huyễn long này thì mình nghĩ là không cần là cuồng đao đâu cần đồ đam là được đồ đam với cả một cái kháng đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp cơ bản nó đam vào con leona trước ấy, thành ra là mình lắp cái dép con leona nhé. đao sau mình có thể cho một con này vào lấy một cái ngọc long chứ còn cái huyễn long thì rune hai thì ngon quá em lắm hay là bỏ ac đi ông ac hai có làm được cái gì không thêm một chút đam mà mình thấy nó không ăn thua lắm tại vì muốn đao sau úp cấp luôn mà đao sau úp cấp luôn thì một là cho huyễn long hai là cho gọi là ngọc long vào à mình đang đép vòng form này thì mình nghĩ là kẹp uh, à, ngọc long vào nó đẹp hơn thì chắc là kẹp ngọc long nhá bỏ ấy đi bỏ nguyễn long đi nha bạn mới chơi một trận xong ngồi chơi tiếp thì một người lại bảo là ông này có biết chơi gì khác không à thôi nhá điểm số đối với vd không quan trọng quan trọng là chúng ta phải vui bán con IC đi hơi tiếc nhưng mà vẫn phải bán á tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu chào em tú nhỏ à chào chân phát nhỏ ly ba đồ chuẩn gary được không anh á ly ly xin là được mọi người ly xin uh, ly xin gì nhở ly xin ba vẫn carry được mà đấy có nhà đánh ép riêu cùng nên thành ra là mình nhường nhá anh pin bự nhiều cho anh pin bự đấy pin mua con này hoặc là con này chắc là mua con lôi long đi sao tự nhiên lạnh lạnh ấy nhở hơi lạnh ấy nhở lobby có hung so mà đánh chậm mà <laughs> hello a chề nhá <laughs> lobby có hung so mà đánh chậm là đi hung so cũng bị bị hơi gọi là khùng khùng một tí em ở ngoài cũng vậy anh em ạ ở ngoài kiểu cứ chọc ông một tí là ông kiểu <laughs> mà chọc bố phải không kiểu thế anh em ạ ở ngoài chỉ ở ngoài mình chỉ dám chọc anh xì la thôi mọi người ạ còn lại kiểu ông nào nhìn cũng sợ lắm điên à hipmi sợ lắm hipmi có cái đó đó, <laughs> đánh ao xin dvd à nói chung là mình đép đấy nhá mọi người ơi nếu mà đép được thì mình đánh thôi <laughs> lại gặp cái nhà ông khùng khùng này à mới thua đừng có lắp đồ <laughs> thua lắp đồ chi má gì đừng lắp anh lắp anh thắng bây giờ sao lại không thắng được em chắc lõi này taric hãy, ok ai da vẫn đép được chết lắm kìa anh em được bán leona đi hơi tiếc nhở anh em nhở đi ông so úp năm luôn ở à? úp chứ mọi người có chè là hiền là nữ anh slide hiền nhất rồi mọi người ạ em bảo kê anh cứ chọc đi à được nhá ok trâm ơi to hơn người ta đâu mà dám chọc cả à, nữa đâu phải là to hay không đâu quan trọng là cái kia thôi cái kia to được <laughs> anh là tay to một cái giáp gai ông hay là một cái một cái xẻng không ai lấy á ai à làm cái giáp gai đấy anh em ạ làm cái giáp gai đi làm cái giáp gai đi cơ bản là mình có tụ điện á với cả giáp lửa một tiền trông nó hơi phèn anh em ạ hơi bị a phèn một tí ui con này vào à Nana cho Angna vào không vừa ra mình chắc là thanh châu hơn với cả cơ bản là mình cũng đổi qua cho con Taric á khá là ngon lên cấp đi anh em ạ cơ bản là mình nghĩ là mình ờ, bài mình không không đủ lực để win trick á thành ra là mình úp cấp để gọi là lấy một con tướng gì đó mạnh hơn nhá thì mình cần ở đây là một con gì mình cần là một con rồng hoặc là một con nico nên là mình úp cấp để lấy tỷ lệ thôi năm phần trăm anh em ạ nếu mà muốn đánh win anh em phải đánh đổi nhá anh em sẽ không được eco tiền giao trước anh em eco tiền rồi và mất một con leona rồi nên là bây giờ mình nghĩ là phải cần một cái gì đó gọi là mạnh mẽ hơn và đấm này này gọi là năm con này ok đấu sĩ kim long và thượng long mà sẽ là bắt con đấu sĩ đi và cờ úp sáu và phải úp bếp mọi người ơi cái kia đó mà nữa nữa cái kia là cái gì đấy cái bà mai thường cấp xong rồi không ra được cái gì hai sao mà vì đi tí ơi nhà này mình thua được cái chứ đùa đâu na nói chung là CC được một cái mình thấy không ngon lắm đâu. Mình sẽ cho chuột vào kích thêm một chút ấy đi kích thêm một chút uh, kích thêm một chút gì nhở tốc độ đánh có cả tim cũng được may thế gặp nhà anh dũng yếu anh em ạ nice <laughs> hợp lý anh em ạ win năm nhá win năm nhá vội vậy em tú úp để lấy tỷ lệ tướng anh em ạ nhiều khi ra được con rồng uh, ờ, cog á khá là ngon hoặc là con rồng AI ids cũng được nói chung là mình úp cấp để mình lấy tỷ lệ tướng nhá giao xong mình vẫn có mười tiền thì nói chung là không thọt lắm tại vì cơ bản là trận này mình uh, mình uh, cũng khá là nhiều tiền chả anh dũng bốn con là đấm yêu lắm rồi đấy hai chấm sáu thu à. so mười không anh á so mười là sao cơ hello gấp chìa hello harry nguyễn nhá lại bẻ cổ anh dũng à phải bẻ bẻ cổ anh dũng mà không anh dũng là một người anh gọi là mình rất là quý đấy không không bẻ được sc hai và một con sen wow sen làm gì ta cho hai người nam vào trước đi nhiều khi mình tích tiền nữa đấy kim long không cần sen nào bây giờ thứ mình cần là một con ui đồ long này kẹp đồ long vào không cho con ờ, này nó tanh thêm trông một túi tí không mình nghĩ là không cần lắm nếu mà kẹp thì kẹp một con hóa hình vào à thì thêm một chút máu chả cần cơ thứ mình cần bây giờ là gì chả biết nữa nha mọi không có tướng gì ngon đâu một cái kiếm súng và một cái cung à hay là một cái quần đao một cái quần đao một cái kính tấm hay là một cái diệt diệt tầm này chắc chắn là chưa ngon rồi ngon này ô cấp sớm mà lại không có con tướng nào gọi là bốn năm tiền này Ê, từ từ nhá từ từ nhá Quần đao thì nói chung là không ngon diệt thì tầm này cũng chưa ngon lắm nhà này có thờ rét nào hay là mấy kiếm súng nhờ anh em nhở để mình xem gặp nhà nào ấy nhá kiểu gặp nhà nào đánh đem trì trì ấy thì mình lắp vùng đao còn gặp nhà nào mạnh mạnh thì mình lắp kiếm súng mình không muốn kéo lắm á nhiều khi có nhà thờ vét á kéo mất anh em ạ nhà này thì mình nghĩ là lấy cuồng đao đi đọ đam với người ta luôn tại vì người ta cũng cuồng đao thì mình cuồng đao luôn la đẹp la đẹp mũ phù thủy cho tam ken đi anh à nữa nữa tam ken ở đâu đấy lừa lừa tú thôi bằng cái tầm outfit anh không để quần dơ muốn bắt anh à khó lắm em đừng mơ sát thương mức độ này không cần dùng súng anh chỉ cần dùng thơ cần người yêu chỉ cần gì hay hỏi vậy nữa người yêu người yêu bây giờ về mà không có tiền thì cũng <sniffs> đợi đi không có kinh tế thì có người yêu làm chi mọi người ơi phước lành vũ trụ thì nói chung là hồi phục khá là ngon túi yêu thương mình nghĩ là đánh với cái bộ này cũng ok chứ cơ bản là tầm này con này của mình đang hồi phục được nhưng mà chỉ có mỗi cái này hồi không thì mình nghĩ là không đủ đâu thành ra lấy phước lành nhá elite này elite nunu ở à, huyễn long thì mất rồi chiến binh rồng thì có cái này à. xấu đấy không có gì gọi là ngon để cho vào luôn đấy thật dỗi nhở chút hóa hình vào con đường na tanh được thêm một chút con ly xin vào thì đẹp hơn elite có cả con kia con sờ là mình nghĩ là con elite có đam hơn đồng hai đâu xoay bài đồng à à nico à nico à ui nico đồng hai ba nhà khổng lồ hóa à ngon vậy cho vd khổng lồ hóa với thằng này đúng thua đấy nhở vô cực à vô cực nổ xét là hai đồ điên nè đứng chiến lợi phẩm ơi nó xét à quên tụ điện uh. hay quá anh em ạ cảm ơn trần minh long nhá về sao mua nước uống chứ như này khách quá à. ok cảm ơn minh long nhiều nhá may quá mình có cái tụ điện anh em ạ mất xích dao này là cút luôn đấy chứ đứng hay tí nữa thì cút anh em ạ cảm ơn mai tường nhiều một trái tim mà Oh my god. Ao xin. Phước lành, phước lành, phước lành, phước lành. Hay. Ok. Bram hai nó là tanh đủ anh em ạ. Bram hai nó mình nghĩ là ok đấy. Bỏ này đi, mua này lại đi. Bram hai đấy anh em ơi, dễ chưa, dễ chưa bú à. Ao xin không có giọt nước mắt nào thành ra là mình lấy kiếm súng hoặc là lấy thêm đồ thủ anh em ạ ui cái con này nè anh em ạ cái con này nè con này ui mình đừng nhặt lấy lấy đồ trước nữa à hợp lý nhở à, <laughs> em mà có được lấy đâu thôi làm cái gậy vậy làm gậy yêu yêu sương sương Johnny đen ừ. ba ngọc long tại em thắp hương cho anh ờ, cầu cho anh rẽ xin đấy à anh cảm ơn em nhiều em cứ bú liền là phải bú đấy mọi người ạ phải bú đấy ui rồng hai thế này búa con rồng này búa con rồng kia rồng này tính ra là cũng ngon đấy chứ thật cơ bản rồng này thì mình uh, tanh được luôn nè nhưng mà ra được rồng này thôi mình xài luôn nhá hi hi xài vội chứ mà cứ bốc phét tôi cứ mõm thôi không phi đi này cứ mõm thôi Ôi xếp bên này cho nó gọi là an toàn anh em ạ xếp như vậy đi cho nó an toàn Ezreal và con này Anivia à Anivia chả làm gì nhỉ anh em nhở Anivia Anivia Ngọc Long thì thay được con kia thì lấy thêm một chút uh, chả làm cái gì cả có con Neko là đẹp nhất thành ra là Anivia này thôi con Kim Long này cũng ngon quá ao chín ơi nhà này có thăng hoa kinh đấy nhưng mà đang sriu hai nên thành ra là được ok giết được con sriu này nè có kiếm súng thì chắc là win anh em ạ con sriu này cần không tí nó kích bốn cái kia không nghĩ là không cần đâu cố lên hay quên mất đấy quên mất đấy sriu thay chuột lấy bốn lôi long không anh à có đấy có đấy có đấy quên mất anh em ạ quên mất quên mất lỗi mình lỗi mình lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi gì lỗi gì lỗi gì ly thì đáng chết vì vt đáng chết đấy như vậy hợp lý hơn đúng không ý mọi người là như này đúng không không con này thay con này nữa tí nữa kẹp đi xin băng vào nữa à, kiếm thêm một chút gọi là hóa binh rồng để gọi là tanh wow tập này này thì mình thua được nè khá là kinh nhà anh dũng còn kia ông ghê đấy ông xài zalo ít thôi em tú có xài zalo đâu em tú xài facebook mà hay đấy cặp nhà yếu anh em ạ hợp lý đấy nhở lên được tám đã nhở cặp này yếu tầm này mình không mất xích thì mình lên được tám thoải mái anh em ạ ok ao chín ok máy thế này này yếu mà tính ra là, là mấy ông này lấy thăng hoa vẫn này hơi nhiều nhở vt tới tới chơi pro á pro là cái gì đấy S sdu thay chuột ở đây đây em tú hai ở đây nay một trăm ông zalo rồi à không mấy ông thôi chứ làm gì một trăm ui thì mọi người ai xem ở trên like cho mình xin một like nhá đang một trăm bảy mươi like rồi thì mọi người uh, bỏ ra vài giây uh, ủng hộ mình một like để lên hai trăm like với thì chỉ còn hai mươi chín like thôi thì mình nghĩ ở đây sẽ khoảng tầm hơn một trăm người gọi là đang rảnh tay ấy thì bấm cho mình với nhé tưởng ông tưởng ông ông thầy thích được á ông ông này thích được á từ từ nhá cái ông kia viết cốt gì đấy ông kia viết cốt cái gì đấy cây kiếm súng sửa lại ngon và lờ đánh thường cũng hồi máu à khá là ngon luôn mọi người ạ uh, mảnh sojin à đi xin băng này Ui, tính là bán hết đi được nhở uh. wow nhưng mà chắc là mình đợi sojin nhá lấy quyền trượng luôn thì tầm này à, có đam ấy nhưng mà thôi anh em ạ silat on ờ. mình nghĩ là không cần xạ tầm này lắm lên cấp luôn thì cho con silat này vào thêm một chút đấu sĩ khá là ngon nhở anh em vậy đi cho một cái nước mắt vào đây tí làm cái sojin nữa nhá mình nghĩ là gói phước lành sojin và kiếm súng ấy đánh con rồng này ta chiêu nhiều là được không cần phải ấy quá đâu không cần phải à, cần quyền trượng đâu nhà này level sáu rồi từ từ nhá trưởng chết con này là hết đam là mình win nè à, ok lên cấp đi anh em ạ cơ bản tầm này mình đang đang đang win chick điều ấy thì cứ lên nhá thoải mái đi tẹt ga đi xong rồi mình eco lại mình lên chín là đẹp ao chín em tú sống vội rồi là phải sống vội mọi người ạ sáu đôi long luôn anh à mình nghĩ là không cần đâu tại vì tập này con uh, bram với cả con taric của mình đang hai mà không bỏ được anh em ạ bỏ ngọc long đi thì cũng không được đây là mình nghĩ là như vậy là ngon rồi ngọc long nó búp cho mình tốc độ đánh u nhà máy tái chế và tiếp tiếp tế à tính ra tiếp tế thì có ba mảnh nhưng mà mình nghĩ là lấy cái nhà máy tái chế đi nhiều khi tí nữa cái rau rau đầu điếu đồng thần đó mình tách đồ được khá là ngon anh em ạ còn nghiệp quật thì thôi nhá ở đây chúng tôi ờ, ở đây người ở đây chúng tôi không có gọi là nghiệp quật gì cả quỷ thư à tức là một cái đai máu và một cái gậy thì nói chung là tầm này lắp quỷ thư cho con nào ngon nhất thì mình sẽ lắp thôi neko này khá là ngon nè thành ra là thay vào luôn cũng được hợp lý nhỉ anh em nhở cho neko ở dưới đi gần na bán đi này con này bán đi đấy mười tiền lại hợp lý chưa thật ra là gần na hai thay con ac cũng được nhưng mà nghĩ là không cần lắm đâu không cần thiết lắm một nhà gọi là apk đi bật lại chắc là tầm này neko à quên cái này cho con ờ, cho con ờ, gì nhở neko đi nhở hoặc là cho on về lết thôi thì tầm này cứ cho con này đã thì nếu mình lấy một cái đồ gì liên quan đến kiếm mà mình tháo ra là được hợp lý chưa quỷ thư thợ rèn à thợ rèn không cần thợ rèn thợ rèn cầm búa được rồi cầm một cái búa là rèn được rồi cầm khỏi trang ê hôm nay zalo nhiều nhở zalo này bình thường là của của ông gipmy đúng không đông vĩ khúc cái gì đấy bạn ông gipmy thì qua chơi với ông gipmy đi ở đây chúng tôi không chơi với zalo nhá ok vẫn win anh em ạ tầm này em tú win thì lên chín xoeo xin một bài cơ bản rồi <laughs> cây ba cộng một trăm xương chứ thấy chưa thấy ngọc long bút bốc tốc độ đánh chưa ba trăm tốc độ đánh dòng thần kênh có nhiều zalo thế sắc thế chắc sắp thành kênh lớn à ui con gì đây mọi người nhở đây là con gì ấy nhở ê đây là con gì ấy, mọi người nhở mọi người ơi con này là con gì đấy ic có đam không ac không có đam đúng không có tanh không không có tanh luôn vậy thôi bỏ ac thôi nhở con gì đấy nhở anh em nhở người chơi hệ chó đỏ à vdt người chơi hệ chó đỏ à vdt vt ơi vt người chơi hệ chó đỏ à zalo của gớp chè tới à gớp chè gớp chè ông qua vào được vòng trong rồi đấy mọi người ạ nữa tân mai hữu nữa này bạn ông hữu à em anh sơn à bạn ông hữu em anh sơn uh, ờ, uh, ờ, nhân viên của anh hoàng à suraga một trăm happy ở đấy em tú cho vào vội đấy <laughs> zone thì đen lắp đồ à gấp so gấp so lắp đồ giữ máu à cái bài vt hơi mạnh gấp so sorry vì sự mạnh mẽ này Ây kiểu gấp so đánh trong đầu á, Thế thằng này chơi game mình đỏ nhờ không sao nhầm ạ đỏ thì mình nhận đỏ thôi không sao nhầm ạ vt đó nữa nữa ê từ từ nhá mình thử đọc gọi là vài cái câu zalo này xem ờ, cái thủ thuật của zalo là gì nhá đầu tiên là một cái icon hình gọi là hôn và sắp và hai cái icon tiếp theo là hai hình uh, con mặt khỉ gọi là che che tóc à che mắt lại thì cái mục đích là gì nhỉ mọi người nhỉ hai con khỉ mà che mắt lại à xong rồi cái gì nữa chết rồi ai ban zalo của em rồi chưa đọc mà mấy cái bà này cho vi đi đọc đã mà ban chưa đọc zalo xong mà ai bán mất tiêu rồi bán ao xin năm k chắc chưa banh đi banh đi đi bán luôn banh đi banh đi đi bán luôn banh đi banh đi banh đi đi bán luôn này video mới banh đi <laughs> nhưng mà từ từ nhá mình đang đọc zalo mà ai ban mất rồi đang đọc xem tại sao lại có hình hai con khỉ gọi là che mặt làm người nhờ để mình gọi là suy nghĩ xem tại sao lại lại có hình con khỉ che cái mắt nhở hai con khỉ che mắt là cái dấu hiệu của cái gì ta khỉ tức là người đúng không khỉ tức là người tiến hóa mà bây giờ người che mắt lại thì mục đích là gì à chiếu nguyên nhà chiếu với kẻ kéo à kim bú bưởi à ok kim bú bưởi nhưng mà nhà ông này lên là bảy đồng hai chắc là mình thua rồi anh em ạ ra xua luôn à ui nhưng mà sao con đồng kia tự chết rồi anh em à soraka à rồi đen không cho đọc à đọc xíu đọc để tìm hiểu không mình đọc xem ý là cái cái cái gì nhở cái cái gì nhở cái thủ thuật của bọn zalo là à, quên thủ thuật của bên zalo là gì để mốt mình còn ấy á Ê, chơi game kiểu nó cứ mình dễ anh em ạ vừa ngồi nói chuyện với anh em vừa tướng tự ra ui chơi game nó sướng nó sướng nó sướng một cái đai máu cho con này với cả một cái à, này cho con này không cho đây đi đỡ bị kéo hay là đỡ bị gì anh em ạ nhà biva à? một cái đai máu ta rích nhá ban zalo vậy có được trả công không anh tú à được đấy trả công anh tú này soraka ok ao xin nhà này vẫn đang xây ra một thành ra là win anh em ạ ok ok ok đêm kiều đêm kiều đến sáng mai ba lái nữa thôi anh em ạ thì ở đây đang gọi là có ba người nào á à quên ba anh em mà đang rảnh ấy thì cho mình xin ba like nhá vuốt rồng à không cần anh em ạ bây giờ mình lấy ờ, một cái gậy à với một cái kiếm nhá đổi lại trong đây không có kiếm này đổi lại không có kiếm này không có kiếm này đây một cái kiếm súng nhưng mà thêm một cái gậy nữa à nỏ xét các thứ luôn được anh em nhỉ tại vì lần này mình nghĩ là mình à, có tiền lên chín là ok rồi không cần phải gọi là nhiều cái rườm rà quá đâu ô zin giáp máu Ui, đồ nói chung là đẹp luôn đấy chứ không xấu anh em ạ lên chín nha lên chín nha đọc tiếp đi anh à đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu không có anh em ơi có đâu soraka xét trung chuẩn là đúng rồi mọi người ạ soraka một trăm máu thì xét trung chuẩn mọi người ạ em like ba lần rồi à ok nhá đông bá minh ơi lên được hai trăm lẻ bốn rồi nè cảm ơn mọi người nhiều nha thank you anh em thank you anh em nhá hmm. một con taric tanh siêu trâu và một con alcin gọi là mềm mỏng để đến chín à từ khi nào ở VT e có những cái gọi là chơi game chỉ nhờ đỏ nhỉ anh em nhở không có tướng gì hết có ly sipang này nhưng mà từ anh em ạ mình cảm giác nó hơi lạnh lạnh nên chắc là mình đi uống mình nước lạnh nhá thì anh em đợi mình mười giây à anh like cho em hai lần rồi thấy à đứng like một lần thôi mọi người ơi một lần like một lần tim cũng được gặp nhà sát thủ này thì nói chung là lo được à, cơ bản là người ta không dí đi nào vào đầu mình nhá với cả mình có tụ điện đấy mình nghĩ là mình lo được á lên chín tính ra là ba độ tay ba độ đam đẹp nhở anh em nhở chào ghế à hello uh, nông ngọc khôi nhá ghế chào chào chào bạn gớp chài gớp chài đâu anh em game chơi vt dễ nhỉ <laughs> anh tú cho em hỏi anh tên gì vậy á anh tú cho em hỏi anh tên gì vậy à em hiếu cho cho anh hỏi em tên gì vậy em trả lời trước đi ông này bắt đầu nói linh tinh rồi đấy là nữa nữa nữa người ta nói một tí không cho bắt đầu gọi là bắt người người người bắt đầu là không cho vt nói thì vt câm lặng á vt câm tím á vt câm nín ly xin nhất là không cần mà đánh à, sáu lôi long à quên bốn lôi long thôi nhá gặp nhà anh dũng mà chắc là mình à, cho anh dũng win một rau đấy anh em ạ cơ bản là cũng là mấy anh em với nhau trong à, trong gì là trong làng tft thì chắc là cho dũng win một rau đấy anh dũng phải win đấy nhá anh dũng win đi hay là mình ép ép anh dũng nhở dũng ơi dũng đi mất rồi thương anh dũng quá âm mười một luôn đúng là tg tgl đấy ấy từ từ này đấy là có hai cái mặt khỉ đấy mọi người này hai cái mặt khỉ thôi mà ba cái trái tim mà wow có ba cái anh em ạ à. nó chứ cái hai nhà chết rồi à từ nhá nói chung là mình không phải lên vội đâu mình nghĩ muốn đánh top một thì để đao sau rồi lên anh em ơi đao sau rồi lên nhá một trăm máu soraka nữa chứ chúa rồi đó à đấy ảo mà mọi người nữa nữa nữa bây giờ là là có một cái hình gọi là người con trai gọi là để tóc gọi là vuốt lên một bên và một cái hình micro à tức là karaoke đúng không anh nào hát karaoke tức là anh nào đang đi hát karaoke đang cô đơn thì kết bạn zalo em đâu có đi đang đi đang hát karaoke đâu mình đang gọi là livestream mà mình đang livestream á còn khi nào mình hát thì à, bạn hắn ấy nhá đắng nhá hello tú là hello quang huy nhá winchick mười bảy à winchick uh, à, winchick uh, à, chết luôn đấy anh em ạ mình nghĩ là khi mà đang winchick một trăm máu một có soraka ấy, là một cái gì đó rất là ghê gớm đấy kiểu nó cứ mỗi lần ra một chiêu thì nó nó giết một con còn đâu nó nó rất thuần đấy đấm anh so đi anh tú ơi đấm mạnh vô à bây giờ mình đang thừa một cái gậy thì nói chung là mình có cái đồ kia tháo ra hay là mình lấy xẻng về anh em nhở xong rồi gì nữa mình uh, lấy hai xẻng á xong mình làm cái đắp chết khá là ngon hoặc là mình lấy ra xua ra xua cũng được mất ra xua rồi hay là mình lấy xẻng thật đấy chứ cơ bản là đồ bây giờ không có cái gì đâu đúng không lấy xẻng này thì lấy thêm một cái kháng phép nữa à làm cái bút rồng không làm cái bút rồng đánh mấy nhà này cũng khá là ngon này hợp lý đấy chứ mình lên cấp nhá mọi người ơi ra xua này on hai này Yasuo nữa này con này nữa từ từ đã hết rau anh em ạ mình nghĩ là hết rau đi rồi thay hết rau rồi thay nhá hay là biến min minret luôn minret tốc độ đánh là khá là ngon đấy chứ cứ lắp đồ con này đi tại vì hết rau gì mình cũng bỏ đã nè thì tí nữa mình kẹp vào sau con này chắc là không cần bỏ đi hết ra mình đổi lắm mọi người ơi hết ra mình bán bán cái bàn này đi mình thay cái bàn mới luôn là đẹp ông này hết cái nói bây giờ bàn về zalo còn nữa có đâu mecha kucha Kawai à con khỉ nữa kìa anh ở à, đâu đâu con khỉ đâu nữa nhiều nhờ đấm người hấp so mạnh tay lên là ok chị quỳnh ơi không cần đấm có người đấm cùng em rồi hấp so đi từ từ nhá nami này mọi người ạ từ từ nhá ao xin còn tú đâu The Ratatouille chắc em chờ thịt lý Winnie chết rồi gặp này sát thủ rồi xếp như vậy chắc là thua anh em ạ cơ bản là mình đánh xoay bài nữa nhưng mà là mai thủ. yasuo này cân hết yes nói chung là form bài năm tiền thì à, như vậy là hết rồi anh em ạ bây giờ mình chỉ đôn hai sao thôi chắc là trận này mình top một rồi bài à, bài một tiền kia thì nói chung là bài năm tiền của mình không sợ lắm cái xẻng này tí nữa thừa mình à, lấy một mảnh đồ gì liên quan đến xẻng rồi mình tách ra mình làm giáp chết nhá được chưa anh cho em xin ít đội hình leo rank hiệu bạch kim hiệu quả được không ạ à? mình nghĩ là bài uh, bài xét bài nearly này không thật ra là xét bây giờ thì hơi cùi thì chắc là bài nearly này à, bài uh, bài nearly bài pháp sư bài sát thủ đấy mấy cái bài loanh quanh đấy thôi thì mình nghĩ là bài dễ chơi chắc là anh em chơi nếu mà kiểu ra được ba bốn con nearly sớm thì chơi nearly còn không chơi pháp sư nói chung là tùy anh em ạ bây giờ mình thấy bài nào cũng chơi được ấy quan trọng là nếu mà hot thì mình nghĩ là pháp sư với cả sát thủ đang khá là hot không thì anh em có thể chơi theo gọi là sự uh, chó đỏ game cho như vt này cũng úp cấp cùng úp cấp điên không phải ra rồng level bảy này được ngồi rớt thẳng lên chín luôn đấy một cái máy chiếu à biến sát thủ hoặc là biến uh, biến ngựa à? biến sát thủ cho ra su không không ra su đồ rồi đúng không ao xin của mình đâu nhỉ mọi người nhỉ đây rồi <laughs> nói chung là cái này thì có bí ẩn còn cái này có thêm lam mình nghĩ là tới lấy bí ẩn thêm đánh với nhà kia đi là được rồi làm một cái top một trăm máu nhà anh em nhở cho nó ngầu ngầu đét nói chung là mình nghĩ là né ra xua ra thôi là ok với cả con con lc này đứng một mình là xong rồi chả cần phải làm gì nhiều á xong rồi chiếu chiếu con bạc này chiếu con bạc ấy anh em ạ con bạc không ra chiếu sớm mà được bên kia chỉ có con bạc cc thôi thành ra là mấy con đam này mình không sợ lắm mình có con ra xua kiểu gặp ba đồ tanh khá là cứng á nên là chỉ sợ là sợ con bạc kiểu uh, à, cc á thì bên mình thua thôi nhà kia thăng hoa à thăng hoa nhiều đam phết á nhưng mà nghĩ là rộng hai chắc là mình win rồi giờ để chắc ốp hơn thì chắc là thêm con ra số hai thôi ao xin chiêu được mấy lần là ngon à. không chết được à từ từ nhá mua nè không này chơi game bằng mồm mà chơi game bằng gớp chỉ anh em ạ mình chơi game bằng gớp chỉ à <laughs> thua nó cho lắm vào thua Đang xuống 2 VT đâu, hệ cứu tiền đi. Trận này một top hai đúng kiểu <laughs> g a GAGA huyền gà. người ta lên ra su hai đúng hơi mệt mỏi chứ đùa đâu chết rồi đào kiểu này à đào kiểu này thì mày đi đào con rồng với thành hai sexy chưa con on của mình thì nó xếp xuống một tí nhá ui nhưng mà con uh, con gì nhà con zoe pha cc khá là à với một pha cứu khá là hay xếp bài xếp hay phết đấy vd xếp hay phết đấy xem nhà kia châu với nhà có cái gì đấy từ từ nhá thua hai dao trắng bèn à sáu ngọc long ba bí ẩn hai bộ pháp ờ xong rồi top hai ra số hai anh em ơi yes sir yes sir yes sir hmm. ra số hai chắc là xong rồi anh em ơi tự hủy à từ từ mọi người ơi bình tĩnh bình tĩnh top hai thì xóa game đi ok mạnh cường tập trung á tập trung á mới chiếu con bạc đi anh em ạ con bạc kiểu cc khó chịu lắm <clears throat> đấy để con on một góc với cả con silat một góc nè con silat thì nó chung là không có đồ nhưng mà con Yasuo của mình có đồ ấy chắc là tanh được chứ đúng không tí nữa dùng dâu y hai nữa là được đấy con bạc của mình ra chiêu trước được chưa Yasuo hai nó khác bọt chứ anh em lấy Yasuo một Yasuo hai là khác bọt ngay khác bọt không vậy <laughs> khác bọt đi Yasuo Resu hai khắc bọt nào rồi khắc bọt ở đâu vậy dâu y về lên dâu y hai trong khi mình ờ, nhặt cái biến pháp sư thì ngon hơn chắc luôn á quỷ thư này quỷ thư của ông tú đây mà sao lại mất được nhưng mà người ta có thăng hoa á châu ấy nhở Tất cả người ta có đem quyền trượng á đem con đồng của mình không phải là một đem uh, ờ, sốc á thành ra là người ta cứ hồi phục anh em mà kiếm súng các thứ nữa gia su người ta cũng châu cơ ờ xong rồi thua holy shit hay là mình nhét nhét cho đỡ ướn tham nhỉ <laughs> cày đấy mà mình bây giờ không ăn được à solaka hai bạc hai tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu xếp <laughs> tim này người ta kiểu <laughs> đánh bằng mấy cái quyền trượng này ấy, đam to hơn hẳn mọi người ạ mình cầm cái đồ này không có đam á ờ mình nghĩ là ngon ăn thì cơ mà ban đầu mình nhớ là ông này là em đánh bằng sriu mà nhờ cuối cùng này đánh bằng ờ, sudaka à bịp thật cuối cùng là đánh bằng solaka à? để xem dao rồng này có nó có cho mình một cái gì đó gọi là đột biến không nhá hy vọng là cho mình một cái gì đi tháo đồ với cả một cái diệt đi chẳng hạn có diệt thì chắc là win được giả bộ off stream cho người ta không biết bị thua ở hay là mình à dạ rồi quỷ thư nữa à quỷ thư nữa chi đây bây giờ thật ra là bỏ soraka đi được soraka thì mình lấy một cái găng với cả một cái gậy một cái găng với cả một cái gậy xong rồi quỷ thư thì mình cũng có một cái đai máu với cả một cái gậy thành ra là mình lắp được một cái nón một cái nón nữa cho con dâu y thì sao mọi người nhở một cái nón cho con dâu y nữa và một cái ờ, vút bẫy à wow một cái nón và một cái vút bẫy chăng hay là zone zui ba cho tôi tháo đồ được không đập đồ từ từ nha đây là một cái ấy nè mới quyết định nè đập cái gì ta Cái quỷ thư à u uh, vút rồng mà từ từ nhá vút rồng này ngon á được được được được được được dạ. su này rất là không lên được bỏ luôn kẹp thêm con đi kẻ hai vào không hay là kẹp bí ẩn vào kẹp bí ẩn vào thì cũng chả làm gì nói chung là mình xếp né con bạc cc các thứ rồi chẳng qua là bà người ta trâu á bà mình không đủ đam sốc anh em ạ biến huyến lắp ở xếp à khó nhỉ mình lắp con rồng cho con dâu y này là sống lâu nhất có thể rồi không biết là ăn được không đừng đừng solo ao xin ok từ từ nhá làm con bạc hai không làm con bạc hai không một chút bạc hai không ông em bk hai nhầm à bạc mình cũng đang bạc một rồi nhở nhiều đồng này đấy từ này từ từ này biến sát thủ không biến sát thủ đi cho con bạc có đam con bi keo có đam anh em ạ tầm này mình phải đánh bằng bi nữa anh em ơi hay là ép ép cho mất đỡ mất thời gian không mà hay là ff cho đỡ mất thời gian không à đừng có để vi đi động não để vi đi động não thì hơi mệt vi đi đã căng off stream rồi đăng status lên ao xin ba windy á từ từ mọi người từ từ này khúc này quan trọng á cái danh dự của Vi đi nằm ở đây này cái danh dự của Vi đi nằm ở trận đấu này này Vi đi mà top hai thì <laughs> Vi đi chạy cái từ từ nó phải xếp phải xếp phải xếp phải xếp, phải xếp vì à, cái danh dự nó nằm ở trận đấu này á soloka xếp ở trên để làm gì nhỉ mọi người nhở mình chưa hiểu lắm hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi người ta xếp con da su ở đây luôn là con ao xin của mình rồi nhưng mà con on của mình cc khá đẹp và con zoe đã bút bất tử rồi vâng cái gì cái gì cái gì hay là mình ép ép cho đỡ tốn tham không nhỉ à vậy thì tốn tham của ông hơi nhiều rồi đó hay là mình ép ép cho đỡ tốn thêm nhỉ trong khi vt gọi là chưa dùng cái này á thì lúc vt đang còn đang hiền á thì ờ, <laughs> nên gọi là đánh nó một sức gọi là bình đẳng thôi đừng nên gọi là làm cho vt căng lên á được chưa vt căng lên thì vt gọi là dùng những con con tướng gọi là nó có tác dụng hơn á thì khi đó vt chắc là đấm cho tầm khoảng nguyên nhà ha thì để tránh mất thời gian cho nhau hơn thì à, vt nghĩ câu đó vt nên là người chat thì ông đấy sẽ gọi là đỡ mất thời gian hơn đấy được chưa ok chưa mọi người thì anh em mà thấy hay cho mình xin một like nhé nói chứ mình gái vui vui đâu mọi người ạ cơ bản là mình cũng không phải là một người thích kiểu ờ, gây sự chú ý cho ai hay là gì hết nhưng kiểu lâu lâu cũng cần một cái gì đó nó vui vẻ với nhau ấy, thì à, nó sẽ nhớ nhá nhớ nhung nhau hơn ok làm quả trứng đấy anh em ạ làm quả trứng đã gáy khét là nữa nữa nữa biết gớp chè chưa lại là gớp chè rồi mấy khi mọi người không nhưng cơ bản là người ta chết lên thì mình à, nói lại cho vui thôi chứ không phải là mình khịa khịa người ta gì cả rùa rùa top một luôn mà lại rùa rồi người ta xoay bài hợp lý như thế zone hai sao với cả đập ra cái bút rồng nữa cứ rùa thôi ui thần lộc huyết nguyệt màu đỏ à wow ui từ từ nhá mở trứng free mà ra được con bé đẹp đấy nhở hợp lý đấy và đó là người gfvt à người á người gfvt á từ từ nhá xem con bé đây ở đâu đó mọi người ơi The Rat thất tiêu chắc em trở thành Lý Winnie. U, vét khá là đẹp nhá. Nhưng mà thôi chắc là mình à, ọp uh, đây mọi người, có gì tối mình like tiếp nhá. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chắc là bây giờ mình à, ọp uh, để mình đi ăn một tí đã, mình thấy cái bụng mình hơi hơi kêu rồi nên là chắc là mình họp mà mình ờ, đi ăn một xíu xong rồi tối mình on online tiếp thì ờ, bye bye mọi người nhé chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha bye bye anh em nha chúc mọi người vui vẻ